À, xin các anh chị, ừ. cái phần trình bày của Thẩm Định đến đây là đã hết á. Thì các anh chị có cần nghỉ 5-10 phút trước khi qua phần câu hỏi hay là mình bắt đầu luôn? À, dạ vâng ạ, dạ cảm ơn ờ, hai chị Yến. Thì uh, theo yêu cầu các anh chị uh, thì ngay bây giờ cũng uh, không có nhiều thời gian nên chúng ta sẽ bắt đầu luôn phần Q&A. Thì hiện tại là khu cũng đã tổng hợp được các câu hỏi của các anh chị tư vấn có thắc mắc thì uh, ngay bây giờ xin mời BD Cường sẽ trình chiếu bản tổng hợp câu hỏi lên cho các anh chị chúng ta cùng xem và cũng nhận được lời giải đáp đến từ chị uh, Phi Yến và chị Hồng Yến ạ. Vâng, em sẽ vừa đọc câu hỏi và vừa chat câu hỏi lên trên nhóm chat để các anh chị uh, tiện theo dõi nhé. Câu hỏi số 1. Đó, khách hàng trước đó là người được bảo hiểm bổ sung vừa qua mắc Covid-19 đã được công ty hỗ trợ 20 triệu rồi. Bây giờ muốn tham gia một hợp đồng mới cho chính mình. Trường hợp này có tham gia được hay không? Và tham gia thêm cả thẻ chăm sóc sức khỏe có được hay không ạ? À, hồi nãy có cái slide liên quan tới Covid á. À, Yến dạ, mở lại. Dạ, để mở lại. Ừ. như vậy đã anh tại vì đối với trường hợp mà đã nhiễm đã nhiễm covid và đã được điều trị tại bệnh viện á, thì khi mà khách hàng muốn tham gia thì phải cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới cái quá trình điều trị à, xem có những cái biến chứng chưa hồi nãy những cái biến chứng đã đọc à, đã đã đề cập trong cái quá trình trình bày á, có những cái biến chứng rất nặng thì nếu như tham gia ít nhất là thời gian sau khi mà xuất viện khoảng 6 tháng thì mình mới có thể xem xét nhận bảo hiểm và tùy thuộc vào hồ sơ cụ thể của khách hàng khi mà điều trị và những cái biến chứng mà khách hàng đã gặp. Cái đó thì theo cái hiện hành của nhà tái thôi anh, vẫn có thể nhận nhưng mà với điều kiện sau 6 tháng và không có biến chứng. Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của chị. À, chị ơi thì em thấy ở trên trên thanh chat của mình ạ có một vài những cái câu hỏi mà các anh chị đang có băn khoăn à, được giải đáp ngay. Thì những trường hợp này thì chúng ta sẽ ưu tiên cho các anh chị ấy được không ạ? sẽ sẽ trả lời những cái câu hỏi của các anh chị đang chat trên nhóm trực tiếp có được không ạ? À, dạ thì anh anh anh dạ. cứ đọc cái câu hỏi chat ra luôn đi anh à, để cho tất cả dạ, cùng dạ, nghe. Dạ, đó. À, dạ. à, chúng ta ưu tiên các câu hỏi trước đó bởi vì những cái câu hỏi của ban tổ chức tổng hợp là dựa trên những câu hỏi các anh chị đã gửi về cho cho ban tổ chức trước đó rồi. Vâng vâng. Sẽ cái câu hỏi trong slide trước đã vâng vâng à, như, vậy, như à... vậy là anh các anh chị ơi à, hôm nay thì anh cứ à, các anh chị cứ đọc những cái câu hỏi để cho tất cả cùng nghe để mình trả lời còn nếu như những cái trường hợp nào mà câu hỏi chưa kịp trả lời trong chương trình hôm nay á, thì các anh chị sẽ tập trung gửi về bộ phận thẩm định thẩm định sẽ trả lời tất cả các anh, câu hỏi cho các anh chị nên các anh chị cứ yên tâm mình không bỏ vâng. sót câu hỏi nào đâu anh à. vâng ạ à, vậy thì nhờ các anh chị à, tạm ngừng đưa câu hỏi lên trên nhóm chat các anh chị nhé bởi vì sẽ có nguy cơ là bị trôi đi là anh các anh chị vui lòng lát nữa hãy gửi câu hỏi lên nhé để ban tổ chức uh, có thể đưa câu hỏi mà đã được chuẩn đã, đã được hỏi từ lúc đầu ạ câu hỏi số 2 mà ban tổ chức uh, nhận được là như sau ạ là khi kê khai nghề nghiệp là lái xe gia đình có trường hợp thì không yêu cầu kê khai chi tiết nhưng có trường hợp lại yêu cầu kê khai chi tiết thì nhờ chị uh, giải thích giúp tại sao lại có cái trường hợp lại như vậy ạ À, như vậy nè anh, nếu như mà mình kê khai càng chi tiết á, thì cái phân loại nghề nghiệp mình sẽ được xếp đúng, đúng nhóm ví dụ như giờ kê khai lái xe gia đình mà cái à, lái xe là lái xe chở hàng hay là lái xe cho cơ quan thì cái phân loại nghề nghiệp nó hoàn toàn khác nhau ví dụ như lái xe chở hàng thì trên 4 tấn hay là dưới 4 tấn thì cái kê khai chi tiết này nó chỉ là nhằm một mục đích là phân loại đúng và nó không có tính cái phí cao cho khách hàng thôi thì mình càng làm rõ ràng càng tốt anh ạ à. à vâng cảm ơn chị vậy là do đặc thù của nghề nghiệp lái xe cụ thể là gì đúng không ạ thì nó sẽ có liên dạ. quan yeah. đến việc uh, kê khai chi tiết có cần bổ sung hay không ạ vâng cảm ơn chị câu hỏi số 3 câu hỏi số 3 khá là dài và có cả luôn đề xuất của tư vấn viên luôn ạ yeah. Dạ. là hiện nay uh, đang bị một cái vấn đề là khi thẩm định ra đề nghị bổ sung lần một yêu cầu bổ sung nghề nghiệp sau khi bổ sung xong lại yêu cầu bổ sung chứng minh nhân dân do bị mờ việc này khiến khách hàng và tư vấn tài chính rất mất thời gian cũng như tạo tâm lý không được thoải mái cho khách hàng thì uh, nhờ chị uh, giải thích giúp tại sao lại có hiện tượng này và à, dạ, như... Dạ. anh chị tư vấn có đề xuất luôn là khi bộ phận thẩm định ra yêu cầu bổ sung thì ra luôn một thẻ để tiện cho khách hàng và tư vấn giải quyết. À, như vậy nè anh, hồi nãy có gửi cho các anh cái ờ, cái quy trình mà nó liên quan tới các bộ phận khác á. Đối với những cái yêu cầu mà bổ sung thông tin á, thì nó gồm có hai phần là phần của cái thủ tục hành chính từ phía NB và một phần là của thẩm định cả hai bộ phận cùng làm song song có thể như là lúc mà thẩm định thẩm định trước á, có yêu cầu bổ sung thông tin rồi à, bộ phận NB chưa có làm kịp á, thì mới sau đó lại cái yêu cầu là bổ sung những cái gì mà liên quan tới chứng minh nhân dân thì công ty mình cũng đang có những cái chương trình mà làm thế nào để hai cái đó nó gộp lại cùng một lúc á thì nếu như để à, ờ, cái đó thì sẽ khắc phục trong tương lai à, lý do là như vậy đó anh à tại vì khi mà à. ở đây nè những cái nào mà liên quan như chứng minh nhân dân địa chỉ hoặc là những cái bản minh họa mà nó khác á hoặc là giấy xác nhận à, chuyển khoản này kia đó thì nó liên quan với hành chính còn thẩm định á thì thẩm định những cái thông tin về sức khỏe về nghề nghiệp về tài chính thì hai cái này có thể đi cùng lúc mà có thể cái trước cái sau thì cũng nhận ghi nhận cái góp ý của tất cả các anh chị tương lai mình sẽ cố gắng là mình làm chung một cái còn hiện tại thì các anh chị để um, trong ngày á, thì cái bổ sung nếu mà làm nhanh á, thì à, mình có thể là bổ sung trước còn nếu không mình để hết cuối ngày rồi mình bổ sung luôn để xem còn cái tin nhắn nào hay không á mà tương lai cái này sẽ chắc chắn là sẽ phải khắc phục anh ạ à. à vâng cảm ơn chị à, rất mong là các anh chị sẽ lưu tâm vấn đề này để uh, các anh chị có thể yên tâm thực hiện các thao tác liên quan đến uh, clear pending hợp đồng rồi câu hỏi số tư câu hỏi số 4 liên quan đến trường hợp khách hàng trực tiếp ký tại quầy nhiều lần nhưng mà chữ ký thì không giống nhau à, trường hợp này sẽ hỗ trợ khách hàng như thế nào ạ À, trường hợp này á, nếu như mà khách hàng đã ký tại quầy rồi á, mà chữ ký không có giống nhau á, thì có thể là à, các anh chị liên hệ với thẩm định thẩm định sẽ nhờ CS à, kiểm tra cái nhân thân của khách hàng và xác nhận á, thì mình cũng sẽ không có à, có thể là phát hành hợp đồng và cũng không có bắt khách hàng làm lại nhiều lần nữa tại chính khách hàng đã đến công ty đã có quá trình kiểm tra nhân thân rồi à, vâng thì cái à, trường hợp này thì à, tôi nghĩ rằng cũng khá là phổ biến và các anh yeah. chị dạ. có thể lưu tâm về cái việc uh, theo hướng dẫn của bộ phận thẩm định để làm sao tránh cái tình trạng là mất thời gian của khách hàng ạ. Câu yeah. Dạ. hỏi số 5 em xin phép được gửi lên à, là có em có khách hàng có con bị liệt dây thần kinh số 7 bẩm sinh. Hiện tại là đã hồi phục nhưng chưa hoàn toàn. Khách hàng muốn được tham gia hợp đồng cho con và tham gia thẻ chăm sóc sức khỏe cho con thì có được hay không ạ? À, cái này đối với liệt dây thần kinh liệt mà dây bảy á, thì cũng có có hai ờ, cái trường hợp nếu mà liệt do trung ương á, thì nó đã có tổn thương não mình không nhận được còn đối với liệt ngoại biên á, thì mình vẫn có thể xem xét nhưng mà bắt buộc khách hàng phải bổ sung hồ sơ cụ thể liên quan cái tình trạng liệt cái này à, vâng ạ thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái ờ, thực tế bệnh lý của khách hàng tại thời điểm hiện tại cho nên là nếu như anh chị nào đang có khách hàng như vậy thì cứ vui lòng nộp bệnh lý bệnh án về cho công ty thì công ty sẽ xem xét ạ Câu hỏi số 6. Trường hợp khách hàng năm 2012 có mổ u nang buồng trứng. Đến tháng 2 năm 2020 lại mổ u nhân sơ dây thanh quản. Hiện thì sức khỏe đã bình thường và bạn là tư vấn muốn hỏi khi tham gia hợp đồng khách hàng có cần cần cung cấp những giấy tờ gì để thẩm định được nhanh nhất ạ? À, năm 2012 là mổ u nang buồng trứng phải không ạ? À? Dạ vâng ạ à, năm còn 20 năm 2020 là cái thì trong cái trường hợp này á, thì mình cần phải bổ sung là cái bản câu hỏi khối u hai bản là liên quan tới cái à, cái u nang à, buồng trứng và cái u cái à, cái u dây thanh quản và những cái kết quả giải phẫu bệnh của hai lần phẫu thuật này thì nếu như mà năm 2012 mà u nang buồng trứng bình thường kết quả lành tính không tái phát á, kết quả siêu âm hiện tại bình thường mình vẫn có thể nhận được còn cái cái cái u dây thanh quản thì mình phải phụ thuộc vào cái kết quả giải phẫu bệnh lúc này là như thế nào phải có trường hợp có cái hồ sơ cụ thể thì mình mới trả lời được anh à vâng ạ cảm ơn cô, câu trả lời của chị thì cường thấy rằng đây là những cái câu hỏi nó liên quan đến bệnh lý cụ thể rất là nhiều cho nên là các anh chị vui lòng cung cấp bệnh án thực, à, thực tế ở thời điểm hiện tại hoặc gần nhất để và bộ phận thẩm định có thể đưa ra quyết định một cách à, chính xác nhất rồi à, nhân tiện được... à, dạ. dạ nhân tiện đây cũng nói chung luôn á là đối với tất cả những cái trường hợp nào mà phẫu thuật u nang u sơ hoặc là những cái khối u nơi nào đó đó thì cái kết quả mà thẩm định mong chờ để nhận định nhất á là cái kết quả giải phẫu bệnh tại vì cái qua cái kết quả giải phẫu bệnh á bất kỳ cái à, bệnh viện nào mà sau khi khách hàng phẫu thuật á, bác sĩ cũng cho khách hàng là một tuần sau đến lấy cái kết quả giải phẫu bệnh để mình biết là cái kết quả đó là lành tính hay ác tính. Nếu là ác tính á, thì khách hàng có những cái chương trình điều trị xạ trị hóa trị hoặc về sau. Còn lành tính á, thì sẽ cũng có xác nhận cho khách hàng á. Nên cái quan trọng nhất là kết quả giải phẫu bệnh, giấy ra viện và những cái hồ sơ thăm khám à, tiếp theo á thì mình cũng có thể nhận được trong những rất nhiều trường hợp á, nghĩa là các anh chị cung cấp đầy đủ à, nhân tiện luôn cũng xin nói luôn cái phần bổ sung thông tin này nè à, ờ, Bandin rất nhiều hồ sơ ví dụ như yêu cầu cung cấp á, thì khách hàng không có cung cấp tư vấn cũng không cung cấp mà cứ gửi mail là mất rồi thì nếu như đã không còn lưu giữ á, thì các anh chị cũng sẽ phản hồi trên cái ờ, cái bổ sung thông tin đó là khách hàng không còn lưu giữ thì khi đó hệ thống nó mới quay về cho thẩm định viên đang thẩm định mới biết để mà để mà thẩm định tiếp còn như nếu như không lưu giữ và không bổ sung được á mình cứ im hoài thì cái hồ sơ đó bên hoài cho đến khi mà nó hết thời hạn 21 ngày nó sẽ tự động hủy trên hệ thống các anh chị lưu ý dùm nha Vâng, cảm ơn uh, phần nhắc nhở của chị. À, em xin phép được chuyển sang câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7, em có khách hàng bị bệnh vào Vinmec khám. Do trùng hồ sơ có người cùng tên và ngày tháng năm sinh khám tổng quát ở Vinmec, công ty vẫn yêu cầu cung cấp hồ sơ khám tổng quát. Trường hợp này không cung cấp được hồ sơ thì khách hàng phải làm gì để hợp đồng được sớm phát hành ạ? Một câu hỏi rất hay ạ. cái này là khách hàng cùng cùng tên nhưng mà khám tại Vinmed là cùng ngày tháng năm sinh cùng tên vâng ạ à, trong các trường hợp này á, thì thẩm định mình à, thẩm định thẩm định dựa vào tất cả những cái lời khai của khách hàng trên hồ sơ và những cái chứng từ từ bảo hiểm y tế và những cái cơ sở y tế Ờ, của khách hàng nếu như mà trên cái cơ sở y tế đã ghi cũng cái khách hàng đó cùng ngày tháng năm sinh mà có những cái bệnh lý đó đó thì xem như là bệnh lý của khách hàng trừ khi nào nếu như mà đã có một cái sự trùng hợp giữa hai người cũng giống như vậy thì bệnh viện mình phải nhờ bệnh viện xác nhận lại anh à tại vì nó sẽ được lưu vào cái hồ sơ của khách hàng trên cơ sở pháp lý đó là của khách hàng à, vâng à, trường hợp này thì à, theo như chị giải thích là mình sẽ phải nhờ bệnh viện xác nhận đúng không ạ dạ đúng anh ạ à. dạ vâng ạ cảm ơn chị Ờ. À, em xin phép được đọc câu hỏi số 8 ạ. Khách hàng vào Vinmec nằm, thanh toán viện phí Vinmec và gửi hồ sơ tổng... À, oh, sorry chị, em ờ, gửi nhầm câu hỏi. Câu hỏi số 9 mới đúng ạ? Câu hỏi số 9 khá dài. Khách hàng của em tham gia sản phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe toàn cầu vào tháng 5 năm 2021 và đang có thư thỏa thuận là loại trừ các bệnh lý và các rối loạn cũng như các di chứng, biến chứng có liên quan đối với chuyển hóa lipid máu, yeah. Dạ. tăng men gan đối với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc toàn cầu, quyền lợi nội trú cao cấp do kết quả kiểm tra y tế ngoài giới hạn bình thường vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Vậy cho em hỏi nếu khách hàng đi khám lại và các chỉ số đều bình thường thì công ty có bảo vệ đầy đủ và không loại trừ nữa hay không và thời gian để áp dụng thẩm định lại và uh, thời gian để áp dụng lại cái việc thẩm định sức khỏe là bao nhiêu ạ là bao lâu ạ? Dạ à, em xin trả lời câu hỏi này ha à, liên quan tới sản phẩm chăm sóc sức khỏe nếu mà khách hàng muốn xem xét lại cái offer à, tăng phí hay là loại trừ vậy thì mình sẽ xem xét vào cái kỳ tái tục của cái sản phẩm này vào định kỳ tái tục hàng năm ha à, trong trường hợp mà liên quan đến hai cái bệnh lý cụ thể là đối với bệnh lý tăng men gan và bệnh lý rối loạn chuyển hóa lipid máu thì tại thời điểm tham gia với công ty khách hàng có hai cái bệnh lý này và có hai cái chỉ số ngoài giới hạn bình thường là mỡ máu và men gan thì nếu trong trường hợp mà khách hàng cung cấp lại tức là tới cái kỳ tái tục khách hàng nộp hồ sơ vào cung cấp lại hai cái chỉ số này là bình thường tuy nhiên công ty không có nghĩa là cái thời điểm đó là à, sẽ bỏ qua tại vì mình phải dựa trên vậy nè nếu mà khách hàng này có từng điều trị liên quan đến mỡ máu men gan nghĩa là vì khách hàng này đang điều trị ổn ừ. nên khách hàng cung cấp cái kết quả này vào rõ ràng là nếu có điều trị thì đối với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe vẫn phải chi trả cho khách hàng nên trong trường hợp này sẽ có hai cái offer như thế này, nghĩa là khách hàng này thay vì bị loại trừ thì sẽ không loại trừ nữa. Nếu khách hàng mong muốn thì thẩm định sẽ ra một cái offer mới là thay vì loại trừ thì sẽ có một cái mức phí nó phù hợp hơn là có thể tăng phí để bảo vệ cho hai cái bệnh lý này luôn. Nên trong trường hợp các cái bệnh lý mãn tính á, thì kể cả khi khách hàng cung cấp cái hồ sơ khám đã ổn định rồi nhưng bởi vì nó là bệnh lý mãn tính và khách hàng có điều trị thì đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe vẫn có một cái rủi ro là sẽ phải chi trả về sau cho khách hàng nếu khách hàng tiếp tục điều trị để cho bệnh lý được ổn định à, liên quan dạ tới vâng. cái câu hỏi này nè các anh chị cũng lưu ý á, thay vì loại trừ á, thì nếu như mà khách hàng muốn tăng phí á, nếu một năm sau thì mình vẫn có thể tăng phí để mà mình nhận cho thay cho kết quả loại trừ á. nhưng mà cũng ừ. nên cân nhắc á, tại vì khi mình loại trừ nó vẫn có lợi cho khách hàng hơn nó, mình không có phải đóng cái bức phí dội hàng năm còn khi nào á, mình chỉ không chi trả khi mà nó liên quan tới cụ thể là rối loạn lipid máu hoặc là tăng men gan ví dụ như có một cái biến chứng di chứng đi trừ khi mà bác sĩ chẩn đoán là cao huyết áp mà do tăng lipid máu á, thì công ty mình mới không chi trả còn cụ thể là họ chỉ không chi trả khi mà họ điều trị những cái à, thuốc mà liên quan tới tăng mỡ máu hoặc là tăng men gan cho nên theo quan điểm của của thẩm định á, đối với loại trừ vẫn có lợi cho khách hàng hơn á. nhưng mà đối với khách hàng nào thích tăng phí á, thì các anh chị cũng có thể trao đổi với khách hàng à. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của hai chị. Em thấy là như thế là quá đầy đủ rồi ạ. À, em xin phép được hỏi câu hỏi số 10 ạ. Câu hỏi số 10. Bệnh thoát vị đĩa đệm nhẹ, khách hàng luyện tập và đã khỏi sau một năm tham gia hợp đồng, có gửi hồ sơ sức khỏe vào phòng thẩm định của công ty để gọi là thẩm định đã sức khỏe. Thì trường hợp này công ty sẽ xử lý thế nào ạ? À, trường hợp mà bệnh thoát vị đĩa đệm á, nếu như mà khách hàng gửi À, hợp đồng đã phát hành chưa anh hay là mình đã có điều kiện loại trừ rồi thì khách hàng mới ờ, nộp vô? Ở đây thì ờ, bạn tư vấn chỉ anh chị tư vấn chỉ đưa ra là hợp đồng này đã được tham gia một năm không có đề cập đến việc là có bị loại trừ hay không ạ. À, như vậy là anh nếu như mà khách hàng đã tham gia một năm mà đã có điều kiện loại trừ rồi á thì nếu như khách hàng muốn muốn công ty xem xét lại thì phải bổ sung cái hồ sơ nào mà chứng tỏ là không còn cái thoát vị địa đệm nào đó như là cái quan cuộc sống hoặc là một cái chứng từ từ cái phòng khám chuyên khoa về à, cơ xương khớp của khách hàng thì lúc đó mình sẽ có cái, cái quyết định cụ thể còn nếu như khách hàng trước đây chưa khai bệnh lý thoát vị địa đệm mà bây giờ muốn khai lại là trước đây đã có mà điều trị khỏi á, thì à, hướng dẫn khách hàng là phải yêu cầu bổ sung thông tin là tiền sử đã có thoát vị địa đệm à, bổ sung về cho bộ phận quản lý hợp đồng thì khi nhận được thì thẩm định sẽ xem xét à, vâng ạ cái này nó vẫn sẽ phụ thuộc vào cái kết quả hiện tại của cái của khách hàng đúng không ạ nhiều khi là đúng cái rồi. việc khỏi của khách hàng nó chỉ là cái cảm cái cảm tính nó phải thể hiện bằng giấy tờ thì mình mới xem xét lại đúng không ạ Đúng rồi, trên cơ sở là mình làm việc trên hồ sơ và trên lời khai của khách hàng. À, khi mà khách hàng nói là đã hết thì phải có một cái xét nghiệm hoặc là một cái quan nào à, từ chẩn đoán của bác sĩ là đã hết hoàn toàn thì mình mới xem xét được. Dạ vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của chị ạ. Em xin phép được gửi câu hỏi số 11 ạ. Khách hàng bị ung thư tuyến giáp thì sau bao nhiêu năm thì được tham gia hợp đồng bảo hiểm Đấy, và có tham gia được thêm thẻ chăm sóc sức khỏe hay không ạ? À, hồi nãy có một cái slide á, à, Yến mở lại cái slide đi tất cả những cái bệnh lý ung thư á, thì trong 5 năm mình không có nhận được nhưng mà nếu sau 5 năm khách hàng đã điều trị ổn nè có những cái à, hồ sơ theo dõi à, đầy đủ hết á, thì mình vẫn có thể xem xét nhận được và lúc đó thì có thể là sản phẩm à, tùy chăm sóc sức khỏe nó có thể có những cái điều kiện loại trừ nhưng mà bắt buộc là khách hàng đã ung thư á, thì khách hàng phải có những cái hồ sơ theo dõi tái khám đầy đủ hết và thời hạn là 5 năm hồi nãy có cái slide đã trình bày á, à, tất cả các à, cái slide mà hôm nay training á, thì thẩm định sẽ gửi đến các anh chị sau cái ngày training này. Vâng ạ. Đấy em, là... em mở cái chỗ đó thì à. Dạ, đấy là câu hỏi đầu tiên là có tham gia được sản phẩm chính hay không ạ? Và câu hỏi thứ hai là nếu tham gia được sản phẩm chính rồi thì có tham gia được thêm thẻ hay không ạ? Ờ, đã trả lời với anh á, nếu như nó phụ thuộc vào là sau à, phải sau thời gian 5 năm và khi khách hàng có những cái hồ sơ liên quan tới tái khám đầy đủ á, nếu như mà đã điều trị hết, không có di căn, không tái phát á, à, thì vẫn có thể tham gia ra được sản phẩm chính. Còn sản phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe cũng vậy, nhưng mà nếu tham gia thì sẽ có điều kiện loại trừ. Dạ, vâng ạ. À, cảm ơn chị. À, em xin phép được gửi câu hỏi số 12. Khách hàng thì à, đang là nhóm nghề số 1 do Covid thì bị mất việc chuyển dạ. sang nghề nghiệp bị từ chối là công nhân chui hầm lò mới tham gia hợp đồng mới tham gia được nửa năm vậy trường hợp này thì xử lý như thế nào ạ à, khách hàng mới tham gia có nửa năm thôi anh ha dạ vâng ạ à, đối với những cái nghề nghiệp từ chối thì mình vẫn phải từ chối thôi anh à tại vì cái rủi ro quá cao cho công ty vâng à, tức là trường hợp này thì à, em muốn hỏi kỹ hơn một chút là nếu như cái hàng tham gia đóng phí một năm rồi ạ và dạ. đến nửa năm cái hàng thay đổi công việc như thế thì à, mình sẽ hoàn lại phí cho khách hàng nửa năm còn lại không ạ hay là à, dừng luôn ạ ờ, cái cái này là khách hàng đóng phí nửa năm hay là đóng phí nguyên năm anh đóng phí một năm và tham gia được nửa năm rồi ạ cái này thì chắc câu hỏi này sẽ chuyển cho bộ phận quản lý hợp đồng xem họ cái cái cách mà tính phí ừ. chi trả cho khách hàng như thế nào á nó nó không có phụ thuộc vào cái nghiệp vụ thẩm định nữa tại thẩm à, vâng, định vâng. là vâng. mình quyết định nhận hay không còn ngược à, lại à, vâng. ví dụ như liên quan tới nghề nghiệp như vậy nè trong trường hợp mà khách hàng trước đây đã phân loại nghề nghiệp nhóm 4 đi, nếu như khách hàng làm chuyển sang công việc văn phòng hoặc là buôn bán mà phân loại nghề nghiệp nhóm 1 á, thì thẩm định mình vẫn chấp nhận là thay đổi cho cái mức nghề nghiệp nó nhỏ ờ, nó nó nhẹ hơn cho khách hàng tương tự thì nặng hơn cũng có và nhẹ hơn cũng có đó là cái nghiệp vụ của thẩm định còn cái tính phí à. chi trả như thế nào thì anh có thể liên hệ với bộ phận quản lý hợp đồng cái người phụ trách là chị ờ, phạm thị trúc quỳnh dạ vâng ạ em cảm ơn chị em xin phép được uh, chuyển đến câu hỏi số 13 Câu hỏi số 13, phần thẩm định trên hồ sơ thông tin về bia rượu câu 2A. Nếu trả lời là có sử dụng rượu bia, thì phần trả lời bao nhiêu ml trong một tuần. Thực tế khách hàng có sử dụng, nhưng chỉ khi có tiệc hoặc không thường xuyên uống thì trả lời như thế nào thì là tốt nhất ạ? Phần trả lời à, chỉ được nhập số liệu thôi ạ. À, thật ra nếu như mà uống giao tiếp á, một hai à, một hai chai hoặc là thì nó không ảnh hưởng gì anh à thì mình cũng có ghi là sẽ uống giao tiếp thôi còn khi mà khách hàng giống như là uống quá nhiều ngày nào cũng uống rượu bia thì nó mới ảnh hưởng tới uh, cái sức khỏe của khách hàng á nhưng mà mình ghi cụ thể uh, trường hợp này là uống bao nhiêu chai ngày hoặc là uống rượu thì uống uh, bao nhiêu uh, có uống thường xuyên mỗi ngày hay không à, vâng à, phần này nó cũng hơi khó đo lường cho nên là các anh chị phải cân nhắc rất là kỹ trong cái việc nhập số liệu vào uh, trong hệ thống ạ à, à, tuy nhiên thì yeah dạ. À, như ờ. vậy là anh thẩm định cũng không có phải là dựa vào à, như có như thế nào thì các anh chị cứ ghi rõ cái tình trạng của khách hàng á ví dụ như Đúng dạ chỉ vâng. là uống giao tiếp thẩm định còn cân nhắc vào những cái yếu tố khác như là nghề nghiệp của khách hàng và những cái cái yếu tố khác trên hồ sơ ví dụ như một người làm kỹ sư nhân viên văn phòng mà ghi uống là, là mấy chai bia hoặc là mấy chai rượu ngày thì không thể nào có được còn những người mà nó cũng cân nhắc dựa cái là thẩm định là một cái tổng hợp tất cả những cái yếu tố từ nghề nghiệp à, những cái rủi ro khác trên hồ sơ nữa nhưng mà thường là ít có khi nào mà mình cái ai mà ghi uống rượu bia quá nhiều trên hồ sơ hết thường là cái thấy mấy anh chị cứ ghi là uống giao tiếp không vâng ạ à, cảm ơn à, chị à, thì vừa rồi em đã chia sẻ 13 câu hỏi mà ban tổ chức đã tổng hợp được trước khi chương trình diễn ra là bây giờ sẽ đến những câu hỏi mà có phát sinh trong buổi ngày hôm nay thì xin được phép trả lại diễn đàn cho MC à, Trần Trung Hiếu ạ xin được mời thầy Hiếu ạ À, trước khi sang cái phần của Hiếu thì ờ, cũng để đảm bảo được cái tính uh, thông suốt trong chương trình thì anh có một đề nghị nho nhỏ này Hiếu ơi. Tại dạ. vì trong khu chúng ta sẽ có 7 tỉnh, 29 dạ. văn phòng và hiện tại lên tới là 429 anh chị. Chắc chắn là số lượng câu hỏi nó sẽ rất là nhiều. Thì để đảm bảo rằng uh, văn phòng nào cũng được hỏi thì trước khi mà triển khai chương trình thì cũng uh, xin được uh, hỏi chị Yến với à, chị Hồng Yến với chị Phi Yến là chương trình của chúng ta sẽ được kéo dài trong thời gian là đến à, ờ, mấy giờ để để ban tổ chức có thể cô động cũng như là đem lại những câu hỏi nó hiệu quả nhất được không ạ? À, chương trình theo thời lượng của chương trình á, thì đến 11 giờ 30 nhưng mà dạ. để nếu quá nhiều câu hỏi thì chắc là cũng hỗ trợ các anh chị cho tới 12 giờ là tối đa nè. Dạ, cảm ơn chị Yến. Như vậy là chúng ta sẽ đi theo cái à, uh, cái cái tỉnh nhá chúng ta đi từ Bắc Ninh xuống Hưng Yên Hải Dương rồi uh, về đến Hải Phòng Quảng Ninh Thái Bình và Nam Định thì các anh chị của các tỉnh khác thì chúng ta chuẩn bị câu hỏi và nhờ các anh đi đi AT các tỉnh uh, nốt dùm hộ uh, hộ duẩn các câu hỏi mà không được trả lời thì cũng sẽ được tổng hợp lại về phía khu khu sẽ đại diện cho cả cả khu sẽ gửi lại bên phía các anh chị bộ phận thẩm định để có những câu hỏi trả lời một cách đầy đủ nhất. Cảm ơn chị Yến à, xin mời ờ, Hiếu chúng ta sẽ bắt đầu từ tỉnh Bắc Ninh trước à, ưu tiên cái tỉnh vâng mà đang covid Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn hai chị Yến. À, thì thưa các anh chị thân mến, Hiếu sẽ nhắc lại về cái thứ tự mà các tỉnh của chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Đầu tiên đó sẽ là Bắc Ninh, thứ hai là Hưng Yên, thứ ba là Hải Dương, thứ tư là Hải Phòng, thứ năm là Quảng Ninh, thứ sáu là Thái Bình và cuối cùng là Nam Định thì ờ, các anh chị chúng ta có thể tổng hợp các câu hỏi để gửi tới các anh ờ, BD cũng như AT của khu vực của mình để tổng hợp để gửi đến ban tổ chức và thì không để mất thời gian của các anh chị thì ngay bây giờ xin mời các anh chị ở khu vực Bắc Ninh ở ờ, chúng ta sẽ tương tác đó chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là giơ tay anh chị sẽ giơ tay lên để đặt câu hỏi và ban tổ chức sẽ mở mic lên cho anh chị để chúng ta đặt câu hỏi với hai chị Yến ạ để cái phần à, câu hỏi của các anh chị đi vào trọng tâm thì Duẩn muốn à, lưu ý các anh chị trước khi hỏi câu hỏi thôi là chúng ta đi thẳng vào vấn đề và câu hỏi thật sự là ngắn gọn để tiết kiệm thời gian à, tránh các anh chị hỏi lan man là đến 3 đến 4 phút mà chưa ra được cái cái chủ đề chính thì chúng ta cần phải hỏi rồi uh, xin mời uh, chị đến từ Tiên Dự từ văn phòng uh, Bắc Ninh 2 nhờ các anh ờ, anh chị em trong ờ, cổ hot với hot của của khu chúng dạ, ta để ý để chúng ta hỗ trợ Ờ, các anh chị ơi, khi mà chúng ta có câu hỏi, các anh chị hoàn toàn có thể tự mở mic của mình lên để đặt câu hỏi và từng người trả lời hỏi một câu hỏi một thôi ạ. Chúng ta có thể tự mở mic của mình lên ạ. Dạ, em chào các anh chị ạ. Em có câu hỏi cho trường hợp về nghề nghiệp của khách hàng. Đó là trường hợp mà khách hàng tham gia nghề nghiệp tự do nó không cố định à, và mỗi một giai đoạn thì khách hàng lại là một nghề nghiệp khác nhau thì cái trường hợp mà khách hàng thay đổi nghề nghiệp này thông báo với công ty như thế nào ạ là trường hợp mà không may mà À, trường hợp khách hàng làm nghề ừ, tự do hả chuyện Bảo hiểm trong khoảng thời gian mà chưa kịp thông báo với công ty, khách hàng đang làm nghề nghiệp với các bạn mình. Con ạ. À, đối với mà khách hàng à, lúc mà thời điểm tham gia thì phải ghi rõ cái nghề nghiệp của khách hàng là làm gì mà khi có thay đổi nghề nghiệp thì bắt buộc khách hàng phải thông báo cho công ty ờ, công ty biết để xem mình có thể nhận được cái sàn ở cái nghề nghiệp đó hay không á còn trường hợp như mà chị nói là ờ, khách hàng chưa kịp thông báo là chưa kịp đổi bao lâu chưa kịp thông báo em đang muốn hỏi là trong trường hợp mà khách hàng thay đổi nghề nghiệp và muốn thông báo dạ. cả công ty ấy, thời gian thông báo là bao lâu ạ thời gian là thông báo là bao nhiêu lâu khi mà đã thay đổi là bắt buộc phải thông báo liền chị vâng trong cái trường hợp mà ví dụ như trong quãng cái thời thời gian chỉ một ngày hoặc hai ngày gì đó mà khách hàng chưa kịp thông báo mà lại xảy ra cái tai nạn đối với khách hàng thì khách hàng trường hợp này khách hàng có được bảo hiểm không ạ? À, cái này là chị nói liên quan tới bồi thường đúng không ạ? à. Lỡ mà trong vòng một hai mới nó thay đổi có ngày mà xảy ra tai nạn thì cái trường hợp này nó thật ra nó cũng hiếm xảy ra thì cái đó thì chị sẽ nộp những cái thông tin lúc mà cái tai nạn của khách hàng về bộ phận bồi thường thì họ sẽ cân nhắc cái tùy theo KPK à, chị nghe được không ạ à? à, em có một câu hỏi nữa dạ yeah. Dạ vâng ạ em có nghe được ạ à, em cảm ơn chị ạ dạ em có câu hỏi ạ dạ chị cứ nói nè Em đang hỏi là em đang có trường hợp khách hàng bị uh, viêm gan mãn ạ. Muốn tham gia gói bảo hiểm và thẻ thì uh, thì khách hàng uh, có được có, có thể tham gia được không ạ? Dạ, chị cho em hỏi là khách hàng viêm gan là viêm gan mãn tính là viêm gan do nguyên nhân gì chị? Viêm gan do virus, viêm gan B, viêm gan C hay viêm gan do rượu hay viêm gan do một bệnh lý khác nữa? Cái này là trường hợp khách hàng là lữ chị ạ, không phải là rượu. À, à, không vậy thì phải biết rõ giả sử như nếu một khách hàng viêm gan B à, cũng gọi là mãn tính nhưng mà như cái slide nãy chị trình bày á, là dạ. cái viêm gan B mãn tính nhưng mà trường hợp này chỉ là có virus ngủ ở trong cơ thể thôi không phải điều trị thì có cái thông tin nào mình cứ nộp về thẩm định sẽ xem dạ. xét còn không phải cái việc Dạ, còn cái việc mà giả sử như khách hàng bị viêm gan mãn tính mà viêm gan C thì đối với những trường hợp viêm gan C diễn tiến mà tổn thương gan rất nhanh, thành ra bắt buộc khách hàng phải điều trị và cung cấp đầy đủ cái hồ sơ đã hoàn tất điều trị về cho công ty xem xét. Nếu trong trường hợp còn đang điều trị thì tạm thời thời điểm đó công ty chưa thể xem xét bảo hiểm được còn nếu trong trường hợp như chị nói là viêm gan B không cần phải điều trị à, viêm gan ở thể ngủ thì khách hàng cứ cung cấp thông tin về cho công ty nếu xét nghiệm nào thiếu thì công ty sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế thêm để thực hiện để mà đánh giá đúng cái tình trạng của khách hàng thì trong trường hợp đó có thể xem xét nhận là sản phẩm bảo hiểm à, à sản phẩm bảo hiểm chính à, sản phẩm an tâm hưng thịnh gì đó sản phẩm lai chính còn các cái sản phẩm như là bệnh hiểm nghèo thì có thể là tăng phí và sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì có thể loại trừ liên quan đến tình trạng viêm gan của khách hàng Dạ vâng ạ. Cho em xin hỏi một câu nữa không ạ? Em có khách hàng là ừ, mua cho hai bé sinh đôi cùng giới thì ờ, thì như nào ạ? À, hồi nãy à, Yến ơi em mở lại cái sinh đôi đi Yến. Dạ dạ. Hồi, à, hồi nãy có trao đổi với à, có cái slide á chị. Đối với trường hợp mà sinh đôi cùng giới á mà dạ. trên 5 tuổi thì mình có thể tham gia riêng cho từng bé được. Nhưng mà dạ. đối với trẻ mà dưới 2 là... tuổi á thì mình chỉ mình à. không nhận được một cái sản phẩm nào đối với nếu mà chỉ tham gia cho một bé còn đối với trẻ mà dưới 5 tuổi á, thì mình có thể nhận ờ. được nhưng mà sẽ không nhận được sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ viện phí dạ, thế chị... là à. cháu đang 4 tuổi hai cháu đang 4 tuổi thì à, đợi năm thứ năm thì ờ, thì thôi À, nếu mà trẻ vâng. à, dưới à, từ dưới 5 tuổi á, thì mình sẽ không nhận được cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ viện phí. Còn nếu mà trên 5 tuổi á, thì mình vẫn có thể nhận được cho từng Đó là 21%. Thì, thì là cái cơ chế của nó là cứ một người nào là bắt buộc phải có một à, đang muốn mua thẻ cho con ấy ạ thì phải đợi đến 5 tuổi ạ à, hả chị À, còn không không mình có thể tham gia được những sản phẩm khác nhưng mà sản phẩm hỗ trợ viện phí với lại chăm sóc sức khỏe thì bắt buộc phải tham gia cả hai bé thì mình mới được tham gia quyền lợi bổ sung này còn nếu như tham gia một bé thì chỉ được uh, sản phẩm chính hoặc là tai nạn hoặc bình hiểm nghèo thôi yeah. Dạ. cả hai bé thì được ạ dạ nếu tham gia hai bé thì được chị dạ dạ dạ vâng ạ dạ em cảm ơn Alo, dạ em có câu hỏi ạ. Alo chị ơi, cho em hỏi một câu hỏi được không ạ? Dạ chị cứ nói đi chị. Chị ờ, nói đi chị. Khách hàng của em là chị Nguyễn Thị Ngân có cái hợp đồng là 340283. Thì ờ, khách hàng của em thì đã tham gia uh, tham gia hợp đồng tầm tháng 2. Thế nhưng mà khi mà chị phát hiện chị có nghĩa là trong cái đợt nghỉ uh, 30 tháng 4 vừa rồi đấy thì ờ, chị có thấy sức khỏe là cũng mệt cho nên là chị đi khám được nghỉ cho nên chị đi khám thì lúc đầu chị nghĩ là chắc là do là chị tăng ca nhiều nhưng khi đi khám thì phát hiện ra là chị bị ca tuyến giáp và cần phải mổ ngay à, thì tính đến cái thời điểm mà chị uh, khách hàng của em tham gia đến cái lúc mà mổ thì chưa được 90 ngày à, nhưng mà em vẫn cứ nộp cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho chị đấy về công ty à, thì em hỏi là trong cái trường hợp này thì uh, chị có được quyền lợi hay không và nếu mà uh, hợp đồng của chị ờ, khách hàng của em mà gửi cho công ty thì thì ờ, em cũng đã hỏi thì công ty bảo là công ty nhận rồi nhưng mà chưa xem xét thì em muốn hỏi là trong trường hợp này thì khách hàng của em có được nhận quyền lợi không ạ? Chị ơi, cái này thông tin này chắc là chị liên hệ với bộ phận bồi thường chị nha, tại vì liên quan đến việc chi trả quyền lợi cho khách hàng chị nha. À, hôm nay là cái chương trình dành cho thẩm định á, nên có cái những cái uh, trường hợp nào mà liên quan tới chi trả của sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc là những cái sản phẩm uh, like khác á, thì các anh chị sẽ liên hệ với bộ phận lem nha hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những cái quy định hoặc là những cái nào mà có nhận thẩm định hay không á để đỡ mất cái thời gian của các anh chị hôm qua hình như chị cẩm minh có có một cái buổi với anh chị về cái uh, về cái bồi thường cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe rồi phải không ạ à? À, vâng vâng nhưng mà dạ. em tại vì là chỉ mới tham gia cái ờ, sản phẩm hỗ trợ viện phí thôi hôm qua em cũng hỏi ừ. dạ thì cái dạ này chị vâng. sẽ gửi email về cho chị Phan Thị Cẩm Minh tại vì cái nghiệp vụ của bộ phận bồi thường á hôm nay mình chỉ trả lời những cái câu hỏi liên quan tới thẩm định thôi chị dạ vâng vậy vâng, em dạ chị alo ạ à? cho em ờ, hỏi ạ alo. <clears throat> alo chị Yến nè à? dạ à, tôi đang nghe dạ vâng cho em hỏi một cái câu hỏi ạ à. khi mà khách hàng uh, ký hợp đồng bảo hiểm nhưng mà ký xong rồi thì ờ, ở cái khu như ở Bắc Linh em là cái khu ờ, tâm dịch ờ, dân được đi test cộng đồng sau khi test cộng đồng thì phát hiện ra dương tính vậy thì trường hợp này mà khách hàng thì có được nhận hỗ trợ 20 triệu không hả chị <clears throat> bản thân khách hàng không biết là mình là ép gì chỉ là khi là đi test cộng đồng thì mới phát hiện ra thôi Dạ, cái thông tin mà chị đang cung cấp nghĩa là Được. Dạ. cái thông tin sức khỏe này là sau khi khách hàng tham gia bảo hiểm chị ha, thì nó sẽ không Được. Dạ. ảnh hưởng gì đến thẩm định ở thời điểm này. Rồi, còn Được. Dạ. cái việc mà được chi trả hay không thì cái này chị phải liên hệ với bộ phận bồi thường, thông tin nộp về cho bồi thường sẽ như thế nào, à, cần những giấy tờ như thế nào thì cái này mình phải liên hệ với bộ phận bồi thường chị nha. Dạ. Dạ, sao em hỏi một câu ạ? À? Ừ. Em dạ, nói đi chị. Rồi chị. <clears throat> À, chào chị, chị cứ nói đi ạ. Ờ, à. À. Dạ, Cả em có câu hỏi ạ. Là dạ, chị Yến ơi. À, chị nói đi chị, chị nói đi. Alo, dạ. em có dạ. một khách hàng đấy, em có một khách hàng có hai con sinh đôi thì một bé à, có nghĩa là hai con sinh đôi thì uh, sinh ở tuần thứ uh, 37. Uh, hai con uh, có một bé thì bị liệt dây thần kinh số 7. Thế nhưng mà có nghĩa là mọi thứ thì đều bình thường nhưng mà dây thần kinh số 7 của em ấy bị liệt còn uh, nhưng mà có nghĩa là còn uh, còn vâng. một em còn một bé nữa thì là à, không nghe được gì chị à alo À, xin lỗi các anh chị, dạ. à, các anh chị ơi, đối với ai mà chúng ta đang đặt câu hỏi thì các anh chị uh, nói vào trọng tâm vấn đề và đối với những anh chị mà chúng ta chưa đến lượt hỏi hoặc là chưa có câu hỏi thì chúng ta sẽ tắt mic đi để tránh gây ảnh hưởng tới uh, mọi người và chương trình nha anh chị nhé. Rồi, vâng, vâng, vâng. anh Dạ, em tiếp tục hỏi chị ngay đúng không ạ? Dạ, chị cứ nói đi chị. Dạ, em có khách hàng có hai bé sinh đôi thì bây giờ um, có nghĩa là một bé thì bị um, liệt dây thần kinh số 7 còn một bé thì bị u máu ở trong gan nhưng mà uh, có cái kết quả um, siêu âm gần đây nhất thì, thì là không bị nữa rồi thì um, gia đình muốn tham gia thẻ sức khỏe cho bé thì có được không hả chị? Dạ chị ơi à, em xin phép trả lời ha khi nãy thì chị Yến cũng có trả lời thông tin với chị á là à, đối với liệt dây thần kinh số 7 thì nó sẽ có hai hướng một là liệt ngoại biên hai là liệt trung ương nếu mà liệt vâng. trung ương là tổn thương não thì chắc chắn là sẽ bị từ chối nhưng mà còn liệt ngoại biên thì sẽ phải tùy tình hình và hồ sơ khách hàng cung cấp vào thì cái này mình cung cấp vào đầy đủ thì công ty mới có thể trả lời được tại vì nó là một cái bệnh lý chuyên biệt rồi À, cũng giống như à, bây giờ u máu ở gan thì bây giờ bé cứ cung cấp đầy đủ hồ sơ vào cho bên thẩm định để thẩm định xem xét giả sử như à, lúc siêu âm trước đây là có u máu sau đó theo dõi à, không phải chỉ theo dõi một lần mà theo dõi một cho tới hai tháng mỗi tháng là một cái siêu âm hoặc là theo dõi 3 tới 6 tháng gì đó và có những cái siêu âm gần nhất là không còn nữa thì thẩm định ra xem xét tiếp à, có thể là vẫn sẽ loại trừ liên quan đến bệnh lý đó nhưng mà vẫn sẽ cho tham gia thẻ chăm sóc sức khỏe nên cái này mình phải bổ sung đầy đủ hồ sơ về thì công ty mới có thể trả lời được tại vì giả sử như bây giờ à, trả lời giả dạ, giả, giả sử như trả lời của chị là u, u máu có thể tham gia được nhưng mà giả sử bây giờ cái kết quả u máu đó kích thước rất lớn thì công ty bắt buộc là phải ra quyết định tạm hoãn để cho à, khách hàng điều trị ổn rồi mới có thể xem xét bảo hiểm tiếp ha Đấy, nên đây. những cái bệnh lý chuyên biệt thì mình cứ nộp hồ sơ về chị ha Dạ, dạ, dạ xin có câu hỏi ạ ký xương à, bây giờ dạ. vớt sầu ra à. vớt dạ. hết sầu ra rồi chị vâng. Khoan các anh chị ơi, ban tổ chức xin phép hiện tại có rất nhiều anh chị đồng thời cùng bật mic như vậy thì chúng ta sẽ không thể trả lời uh, cùng một lúc được và do đó thì cũng uh, kính mong tất cả các anh chị khi mà có một anh chị nào đó đang hỏi thì các anh chị còn lại mình vui lòng là tắt mic mà mình nhường mic cho các anh chị chúng ta đang đặt câu hỏi. Vừa rồi thì ban tổ chức cũng xin phép các anh chị là đã tắt mic của toàn bộ các anh chị và Vinh cũng ờ, xin ờ, mời ờ, chị mà vừa đặt câu hỏi chị có thể là bật mic lại để để đặt câu hỏi cho chị Yến ạ. Dạ vâng ạ ừ. em ạ. Vâng ừ. chị cho em hỏi một chút ạ. Em dạ. có một khách hàng có một khách hàng lúc mang thai thì là kiểm tra là bị tiểu đường thai kỳ không xác định không phải dạ. điều trị gì cả mà chỉ phải điều chỉnh chế độ ăn uống thôi ạ. Thì dạ. chị, chị sinh nở là bình thường Dạ. Chị sau đấy thì chị có tham gia thẻ chăm sóc sức khỏe của mình nhưng mà chị lại quên mất không kê khai cái phần uh, ờ, uh, ờ, tiểu đường thai kỳ vào ấy. Thì bây dạ. giờ chuẩn bị đến uh, thời gian đáo hà đáo liên ấy thì chị có tham gia thẻ chăm sóc sức khỏe của mình được không ạ? Yeah. À, giống như là em chia sẻ trên màn hình hiện tại bây giờ nghĩa là nếu khách hàng đã tham gia bảo hiểm rồi mà có thông tin sức khỏe khách hàng chưa kê khai thì nên kê khai còn liên quan đến cái bệnh lý mà tiểu đường do thai kỳ á thì em xin trao đổi về cái thông tin chuyên môn luôn là Rồi. Dạ. sau khi sinh rồi thì khách hàng sẽ phải theo dõi đường huyết từ 3 tới 6 tháng và nếu trong trường hợp mà bác sĩ thấy là theo dõi đường huyết này đã về bình thường rồi thì lúc đó gần như khách hàng không còn gọi là tiểu đường nữa còn có dạ. những trường hợp là tiểu đường thai kỳ nhưng mà khách hàng không theo dõi và cũng không điều trị trong thời điểm đó thì sau sinh dẫn tới cái việc là khách hàng đã bị đái tháo đường luôn thì nếu thật sự mà khách hàng bị đái tháo đường thì chăm sóc sức khỏe sẽ từ chối bảo hiểm ha nhưng mà tiểu dạ. đường thai kỳ là một trường hợp có thể hồi phục được như người bình thường thành ra dạ. cái nào khách hàng có hồ sơ thì chị cứ nộp về đầy đủ chị ha Vâng, thế ừ, bây giờ khách hàng ờ, sau khi sinh ấy, thì chị dạ. là mọi cái là chị bình thường nhưng mà chị lại không kiểu như là không kiểm tra lại thì bây giờ dạ. Ừ, ờ, đến đáo liên ấy chị giờ chị ờ, đi kiểm tra lại thì uh, gửi hồ sơ về công ty hay thế nào chị hay là dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi chị nghĩa là khách hàng đã tham gia thẻ chăm sóc sức khỏe rồi đúng không chị nhưng mà à, quên kê vâng khai đúng không dạ, dạ vâng vậy thì bây giờ khách hàng cứ kê khai và bổ sung cái hồ sơ sức khỏe liên quan về để xác định là trường hợp này không còn tiểu đường nữa tại vì dạ. à, cái này á, thì phải trao đổi luôn là gì à, mỗi một khách hàng à, đều có một cái rủi ro về bệnh lý khác nhau hết mình không thể đảm bảo được là sau này khách hàng không bị tiểu đường cho nên để giữ quyền lợi cho khách hàng thì ở tại thời điểm này mình nên kê khai đầy đủ cái thông tin sức khỏe của khách hàng và bổ sung cái hồ sơ về để công ty xác định là ở ờ, đứng thời điểm này tôi vẫn nhận thấy là cái hồ sơ này khách hàng không bị tiểu đường và ví dụ như năm 6 năm về sau khách hàng bị tiểu đường do một cái yếu tố nguy cơ khác thì cái việc đó nó không liên quan tới cái tiểu đường thai kỳ đợt này nữa do là hiện tại bây giờ khách hàng có cái kết quả xét nghiệm là bình thường cho nên trường hợp này thì chị nên kê khai càng sớm càng tốt chị ha Vâng, thế cho em hỏi chút ạ. À. bây giờ em mà đi kiểm tra ở bệnh viện tuyến huyện ấy thì ờ, gửi kết quả về thì liệu có phải đi kiểm tra y tế ở bên mình được không? Dạ, cái này thì nếu kết quả đã đầy đủ thì công ty sẽ xem xét chị ha. Tại vì trong cái kỳ tái tục mà do sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì công ty không mời khách hàng đi kiểm tra y tế nếu khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty chị ha. À, nếu trường hợp nào chưa đầy đủ thì công ty sẽ yêu cầu bổ sung thêm chị nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ, vâng, rồi em vâng, chào chị. Dạ. dạ. Dạ vâng, vâng xin cảm ờ, ơn chị ờ, Phi Yến và chị ờ, Hồng Yến ạ. À, hiện dạ. tại thì ở khu vực Bắc Ninh của chúng ta thì là đã hết thời gian và ngay sau đây thì sẽ đến với khu vực của Hưng Yên. Thì xin mời các anh chị ở tỉnh Hưng Yên là chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi cho chị Hồng Yến và Phi Yến. chào tất cả anh chị. Xin phép ban tổ chức cho em hỏi một câu thôi ạ. À. Dạ chị nói đi ạ. À. Vâng ạ. À, chị Yến ơi, à, năm 2014 à, thì à, gia đình em có gặp một cái tai nạn mà cháu à, lớn nhà em thì à, trong quá trình đấy chị, thương ờ, chị Trang ơi, chị Trang ơi rất là xin lỗi chị dạ. bởi vì ở đường truyền bên chị rất là kém và rất là dè, các anh chị khác rất là khó nghe. À, vậy thì chị chỉnh lại gần mic lên trên uh, miệng của mình ạ. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Tôi được vâng, mic của em rất kém ạ, rất kém chị và các anh chị lưu ý cho Hiếu đó là mình tập trung câu hỏi vào nội dung chính vì mỗi khu vực mỗi tỉnh thành chỉ có 10 phút để hỏi và trả lời Vậy nên anh chị chúng ta hãy tranh thủ cái thời gian này rất là quý giá của mình cảm ơn các anh chị tháng Còn hiện tại... à, năm 14 ờ, thì à, bé nhà em có tai nạn và uh, hiện tại bây giờ thì sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường. Uh, sau khi điều trị ở bệnh viện Việt Đức không có phải mổ hay phẫu thuật gì cả chỉ uống thuốc tiêm truyền và sau 10 ngày đã được ra viện đến à, tháng 1 năm 2018 thì em có nộp một hồ sơ yêu cầu vào công ty mình và thẩm định đang tạm hoãn à, thời gian cụ thể là sau 2 năm sẽ thẩm định lại và đến nay là được hai năm rưỡi rồi thì em muốn hỏi là hiện tại bây giờ nếu muốn nộp ờ, yêu cầu bảo hiểm báo cho con thì cần kèm theo những gì có mời đi kiểm tra y tế hay không và bảo vệ thì có loại trừ gì không bởi vì ờ, nếu như có kiểm tra y tế thì em cũng rất là sẵn lòng vì sức khỏe của cháu là phát triển hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì ạ à, chị cho em hỏi lại là tai nạn trước đó bé gặp là tai nạn gì và công ty tạm hoãn chị ha rằng vâng, uh, ờ, nhà em bị ngã xe máy và trong quá trình ngã thì cháu có bị uh, va chạm vào cái lan can của cầu và ngã xuống rễ cỏ uh, và tổn thương đấy uh, trong bệnh viện ghi là bị dập gan và thận ấy chị à. nhưng mà vì trẻ dạ. con yeah. thì nó hồi lại rất là nhanh cũng giống yeah. như dạ. cái việc gãy xương của các cháu ấy nó có thể hoàn toàn hồi phục bình thường chứ không, không yeah. Dạ. giống như là người trưởng thành vâng Dạ rồi rồi em hiểu cái trường hợp này rồi. Vâng. Thì trong trường hợp là tại vì thời điểm đó là do cái tai nạn mà để dập gan mở thận ở đứa nhỏ thì cần vâng. phải có thời gian hồi phục. À, kèm theo là đối với trẻ em thì nó khác, đối với người lớn thì nó sẽ khác nữa. Nên trường Đúng hợp ạ. này á bây giờ chị cứ cho bé tham nộp hồ sơ cầu bảo hiểm về và nếu mà à, trong từ lúc 2 năm trở lại đây mà có bất kỳ cái hồ sơ thăm khám sức khỏe nào thì chị cứ bổ sung vào cho công ty. Tại vì tất vâng. nhiên là công ty ngoại trừ việc mà à, nếu mà chị bổ sung đã đầy đủ rồi thì có thể dựa trên cái hồ sơ đó để đánh giá tuy vâng. nhiên là nếu chưa đầy đủ giả sử như bé bị dập gan à, tổn thương thận thì lúc đó mình còn phải kiểm tra liên quan tới gan và thận của bé nữa vâng. thì nếu mà hồ sơ sức khỏe đó chưa đầy đủ liên quan thì công ty có thể mời đi kiểm tra y tế tuy vâng. nhiên là đối với trẻ em thì công ty sẽ rất hạn chế để thực hiện kiểm tra y tế lý do là thật ra thì mình cũng sót sót bé nghĩa là để mà đưa đi à, xét nghiệm mà để chích ừ. máu của bé hay là siêu âm gì đó thì rất là sót cho nên nếu trong trường hợp mà người nhà có đầy đủ cái thông tin hồ sơ tái khám á, thì nên bổ sung vào vào cho công ty thì thẩm định sẽ xem xét ha chị ha vâng nhưng có một vấn đề là từ ngày ờ, rất là xin lỗi chị trang thì lại dạ vâng ờ, mỗi người chúng ta có một câu hỏi thôi và ở đây thì đã hết giờ cho bên khu vực uh, bắc ninh của mình rồi và chị cũng lưu ý một chút với những câu hỏi của chị mình sẽ tổng hợp lại cho các anh bd và sẽ được gửi về cho chị phi yến cũng chị hồng yến để giải đáp thắc mắc của chúng ta thì uh, bây giờ sẽ đến với khu vực đó là hương yên thì xin mời các anh phụ trách khu vực uh, Hưng Yên sẽ giúp Hiếu là quản lý với những anh chị mà Hưng Yên là mở mic cho anh chị để đặt câu hỏi. Còn với những anh chị nào mà chưa kịp đặt câu hỏi chúng ta hãy tổng hợp để gửi về với các anh giám đốc kinh doanh để anh sẽ tổng hợp lại và gửi về bộ phận thẩm định và sẽ có câu trả lời cho chúng ta anh chị nhé. Nên mình hoàn toàn yên tâm ạ. Rồi xin mời ờ, Hưng Yên ạ. Hùng ơi, Hùng Anh bảo là hiện tại ban tổ chức đang tạm thời không cho các thành viên tự động mở mic do đó thì em liên hệ xem ờ, bên ờ, đội ngũ văn phòng của em thì có anh chị nào có câu hỏi thì em chỉ định người đó để mở mic lên. Hình như là Hùng không có ở đây. Ok vậy thì ban tổ chức sẽ sẽ sẽ mở mic và các anh chị nào Hưng Yên thì ờ, mình vui lòng là mình bật mic lên để mình trao đổi. Vâng, alo ạ. À. Alo. Vâng, vâng em vâng, chào anh ạ. Dạ. Vâng, ờ, em ở văn phòng văn phòng Hưng Yên ạ. Cho em hỏi một câu hỏi ạ. Dạ anh nói dạ, đi anh. cứ nói đi. Vâng, em à, có một khách hàng là năm 2019 ấy thì à, có bị à, vào bệnh viện thì cho chuẩn đoán của bệnh viện là cơn co giật do xuất huyết não thùy thái dương trái phát hiện dị dạng mạch não DSA 161 thế thì uh, em có nộp cái uh, giấy ra viện này về công ty nhưng mà công ty uh, có trả lời là không nằm trong 88 bệnh hiểm nghèo ạ thì sau một thời gian đến ngày đáo liên thì em có bổ sung thẻ cho khách hàng nhưng mà công ty lại từ chối là không nhận thẻ à, anh ơi dạ. à, em à, xin à, cắt ngang trả à dạ dạ chị nói đi chị Dạ. À, trường hợp này thì anh muốn hỏi về cái à, quyền lợi chi trả hay là về phía thẩm định anh à? vâng em à, hỏi này thẩm định về về cái thẩm định đấy vì là à, không có nghĩa là không nằm trong 88 bệnh hiểm nghèo đó thì yeah. Dạ. thì vâng công ty từ chối là không không nằm trong 88 bệnh không chi trả thì dạ. đến yeah. ngày đáo niên thì có bổ sung thẻ nhưng mà công ty không chấp nhận ạ Dạ trong về phía chi trả thì anh sẽ liên hệ với bộ phận LEM để được giải đáp là tại sao không nằm trong 88 bệnh hiểm nghèo. Còn về phía thẻ chăm sóc sức khỏe đó thì trong trường hợp này mình không nhận được anh à tại vì đã xuất huyết não thì mình không có đó là cái trường hợp mà từ chối đối với sẽ chăm sóc sức khỏe và khi em mới hỏi là nếu như mà có được tham gia thẻ thì có thể là cái bệnh này có rồi thì mình loại trừ ấy nhưng mà vì nó cũng không nằm trong 88 bệnh hiểm nghèo mà cũng vẫn không được tham gia thẻ đấy thì em muốn hỏi cái thôi ạ dạ tại vì cái đây là cũng cái về đối với xuất huyết não á thì đó là những cái trường hợp mà mình trong cái danh sách quy định là từ chối nên rất tiếc là không có nhận được trong trường hợp này anh à dạ Vâng, em cảm ơn ạ. Dạ, chào anh ạ. Rồi, vâng, xin mời các anh chị tiếp theo ạ. Đối với những anh chị mà muốn đặt câu hỏi, chúng ta sẽ mở mic ở góc ờ, bên trái màn hình của chúng ta anh chị nhé. Xin mời các anh chị chúng ta đến từ Hưng Yên ạ. À, vậy thì ở đây nếu anh chị ờ, ở Hưng Yên mà không còn câu hỏi nào thì chúng ta sẽ được chuyển các câu hỏi sang cho các anh chị ở Hải Dương. Và ngay sau đây xin mời các anh chị ờ, đến từ Hải Dương ạ. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi và từng anh chị hỏi một ạ. Xin chào cảm ơn. Xin mời các anh chị chúng ta, anh chị nào muốn đặt câu hỏi thì mình có thể chủ động mình bật mic lên ạ. Vâng, cho em hỏi ạ. Dạ, vâng, xin mời chị Lan. Dạ vâng. Um, chị ơi cho em hỏi là em có một khách hàng là trước khi mà tham gia bảo hiểm của bên mình đấy thì khách hàng bị tai nạn và có mổ để đặt cái phương tiện liên kết xương ở ở chân ấy ạ. Tại sao thì công ty lại không yêu cầu là từ chối ờ, à, công ty không không yêu cầu là từ chối cái cái cái, cái phần bị thương đấy. Ờ, tức là vẫn được bảo hiểm bình thường Thế hiện tại thì công uh, ừ, ờ, hiện tại thì khách hàng đến cái thời gian mà đi mổ lại để lấy cái phương tiện liên kết ra đấy thì em muốn hỏi là uh, sau cái cái lần mổ này thì khách hàng có được ừ, nhận cái quyền lợi về um, tai nạn ấy cái, cái hỗ trợ ngày nằm viện đấy không ạ? À, cái thông tin mà khách hàng đã phẫu thuật á, thì lúc mà mình tham gia hồ sơ cầu bảo hiểm mình đã có ghi đầy đủ không chị ạ? À? Dạ có cái khai đầy đủ luôn ạ. À, nếu như mà khi mà khách đối nhìn chung á, tất cả những cái thông tin nào mà đã được ghi đầy đủ á, thì khi mà mình khi mà sau này có claim liên quan á, thì à, nếu mà đã được cái cái này là tai nạn liên quan tới lem á, thì chắc là cái bộ phận bồi thường sẽ trả chị còn à, không sẽ trả lời với chị cụ thể á, tại vì không có kiểm tra được cái thông tin này là à, lúc mà ban đầu thì mình sẽ ghi như thế nào và cái tình trạng lem của khách hàng như thế nào á nếu mà thẩm định đã nhận thì thường là đối với những cái tay nặng nhẹ còn với cái thông tin bồi thường thì chỉ phải có những cái à, cụ thể trong trường hợp này thì mới trả lời được chị còn những à, đối với tai nạn những cái tình trạng mà tồn tại trước thì công ty mình sẽ không trả thì có thể mình nhận nhưng mà đối với tồn tại trước là nó đã có rồi nên liên quan thì thường là không thanh toán nhưng mà để cụ thể thì chị sẽ trao đổi với bộ phận lem đem sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho chị vâng bộ phận lem thì à, chị sẽ liên hệ với À, đối với bộ phận bồi thường, á, câu hỏi này chị sẽ liên hệ với số máy nội bộ là 7783 thì được cái câu hỏi à, trả lời thỏa đáng cho chị. Về phía thẩm định thì mình nhận nhưng mà khi mà trả lời đối với tai nạn thì nó sẽ có điều kiện lỗi trừ đối với những cái trường hợp tồn tại trước. Dạ vâng, vâng ạ. Tôi xin tôi xin có à, hỏi đặt câu hỏi ạ. À. À, dạ chị, cứ nói ạ. Dạ à, vâng ạ. À, chị ơi, à, tôi đang có một cái khách hàng như thế này. À, một bạn bạn ấy là sĩ quan à, quân đội mà bạn ấy có tham gia bóng đá, bạn ấy đứt dây chằng chéo đầu gối cách đây 2 năm và bạn đã chưa khỏi. Bây giờ bạn ấy muốn tham gia bảo hiểm ở bên mình và có thẻ chăm sóc sức khỏe thì yêu có được tham gia không và có yêu cầu như thế nào ạ? Dạ, à, nghĩa là khách hàng đã có đứt dây chằng chéo còn hiện tại à. chưa hồi phục hoàn toàn nhưng mà vẫn đi lại được bình thường đúng không chị? Đi lại bình thường ạ. À? Dạ, à, thì cái việc mà đứt dây chằng chéo thì em xin giải thích trước hết là về chuyên môn ha. Nghĩa là kể cả khách hàng có phẫu thuật đi nữa thì cái việc đứt dây chằng chéo nó không thể nào hồi phục hoàn toàn 100% hết. Cho nên những trường hợp này khách hàng vẫn có thể tham gia bảo hiểm với bên mình. Tuy nhiên đối với sản phẩm tai nạn nó có cái quyền lợi loại trừ liên quan thì sẽ loại trừ liên quan đến cái gối đó để tại vì chắc chắn là cái trường hợp này sẽ khả năng tái phát lại sẽ rất cao rồi liên quan đến cái thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thì cũng sẽ loại trừ liên quan đến cái việc đứt dây chằng đó luôn chị ha Dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ, còn tham gia bảo hiểm thì vẫn có thể tham gia được. Còn trong những trường hợp mà anh chị thấy là à, có những trường hợp là bây giờ thẩm định nói là có thể nhận bảo hiểm nhưng mà tại sao nộp vào thì thẩm à, thẩm định tạm hoãn. Đây nó sẽ có trường hợp vậy là khách hàng vừa mới đứt xong, à, bác sĩ đang yêu cầu là chuẩn bị nha sắp tới sẽ phải phẫu thuật trong vòng à, một tuần gì đó uống thuốc cho nó giảm sưng đi rồi sẽ phải phẫu thuật thì nếu những trường hợp đó nộp về hồ sơ thì công ty sẽ tạm hoãn để cho khách hàng phẫu thuật ổn định rồi là sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm với công ty mình chị ha Dạ vâng, bây giờ đây là khách hàng cái trường hợp này là người ta tai nạn 2 năm rồi ạ. Dạ dạ, không ý là em giải thích thêm thôi tại vì cũng sẽ có những trường hợp gặp như vậy thì mình cũng sẽ thắc mắc là tại sao lại hoãn. Dạ. À, còn dạ. trường hợp này thì chị cứ nộp hồ sơ về công ty và sẽ có quyết định loại trừ chị ha. Dạ. Dạ dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ. À, anh chị ơi em có một chút câu hỏi cho em hỏi chút ạ. Dạ, chị nói đi ạ. Dạ, em đang hiện tại là có khách hàng của em là tham gia bảo hiểm 3 năm nay rồi ạ. Thì uh, từ trước giờ là chưa bao giờ đi khám thì bây giờ tự dưng đi khám thì ở trong ờ, bác sĩ bảo là trong có một cái u máu lành tính và bị viêm gan ờ, B mãn thì em muốn hỏi là các anh chị xem là nếu như rồi mai kia khách hàng không may mà làm điều trị viêm gan sơ gan thì ờ, cái thẻ chăm sóc sức khỏe của mình là có được hỗ trợ không ạ? À, như vậy nè chị à, đối với quy định á, nếu như cái thời điểm mà mình phát hành phát hành hợp đồng á là... mà dạ. khách hàng chưa biết á, mà dạ. về sau có những cái thông tin mà khách hàng có những cái bệnh lý phát sinh sau khi thời điểm phát hành hợp đồng á thì công ty mình sẽ có trách nhiệm là bảo vệ cho khách hàng dạ vợ dạ vâng như vậy vì em cũng hơi no là tại từ trước giờ là chưa đi khám bao giờ nhưng đến khi đi khám thì lại có cái viêm ga mãn thì em lại sợ là là là là, là ảnh hưởng về sau này ấy. À, cái này á, nếu như mà trước trước đây khách hàng chưa từng được khám thì họ chưa có biết về viêm gan B dạ, thì khi mà hợp đồng đã phát hành rồi khách hàng mới phát hiện á, thì cái này mình không phải phải khai báo lại và công ty vẫn có trách nhiệm bảo hiểm cho khách hàng chị. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Dạ cho em hỏi một chút ạ. Dạ chị cứ nói đi chị. Dạ vâng em đang có một khách hàng muốn tham gia bảo hiểm ạ. Nhưng mà khách hàng sinh năm 90 à, và đang bị, ờ, bị tiểu đường ạ nhưng mà vẫn đi khám định kỳ và tiểu đường dao động từ 5 chấm đến 5.8 ấy ạ thì cho em hỏi là khách hàng có thể tham gia bảo hiểm được không và có thể uh, tham gia được thẻ chăm sóc khách hàng không ạ À, trong trường hợp này á, khách hàng đã có tiểu đường á, trong cái slide trình bày thì đối với tiểu đường mình sẽ không nhận được sản phẩm chăm sóc sức khỏe và bệnh hiểm nghèo. À, trường hợp này nếu như khách hàng kiểm soát ừ, ổn như vậy á, thì thẩm định sẽ có yêu cầu khách hàng à, cung cấp những cái hồ sơ liên quan tới chẩn đoán và điều trị tiểu đường, những cái à, xét nghiệm của khách hàng hiện hành và nếu khách hàng có làm điện tim à, điện tâm đồ siêu âm tim thì cung cấp về bộ phận thẩm định, đồng thời là trả lời bản câu hỏi tiểu đường. Nếu tất cả nó ổn á, cái mức à, tiểu đường à, nó trong cái kiểm soát được á, thì sẽ có thì sẽ có được chấp nhận bảo hiểm với điều kiện tăng phí và không nhận sản phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí hoặc là bệnh hiểm nghèo. Dạ vâng, là là vẫn được tham gia nhưng mà không được chăm sóc bằng thẻ à, chăm sóc sức khỏe đấy ạ. Đúng rồi à. chị, vâng. chăm sóc vâng. sức khỏe với lại bệnh hiểm nghèo mình không nhận được. Và dạ, cảm ơn chị Yến. Um, cho hỏi là ờ, và, và khách hàng chính khách hàng đấy ạ có con đấy ạ có con là cũng tầm 15 tuổi 15 16 tuổi và cũng uh, mổ ruột thừa rồi và muốn mua thẻ chăm sóc cho con ấy ừ, bảo hiểm chăm sóc cho con ấy cũng có được không ạ? À, mẫu ruột thừa cách đây bao lâu chị? Cách đây khoảng tầm uh, à, 5 tháng ạ. 5 tháng. Nếu trong vòng à. một vâng. năm á, thì mình vẫn có thể nhận được nhưng mà với điều kiện loại trừ liên quan tới những cái di chứng biến chứng của cái phẫu thuật trước đây á. Còn trường hợp này mình vẫn có thể nhận được sản phẩm chính nhận bình thường, bệnh hiểm nghèo nhận bình thường chị. Còn trong chăm sóc sức khỏe thì sẽ có điều kiện loại trừ trong vòng một năm nếu mà trong vòng một năm qua dạ vâng và vâng, em cảm ơn ạ cảm ơn các anh chị và ngay sau đây sẽ đến uh, khu vực uh, Hải Phòng chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho chị Hồng Yến cũng như chị Phi Yến ạ xin chân trọng cảm ơn các anh chị xin mời bốn văn phòng uh, đến từ Hải Phòng các anh chị chúng ta có câu hỏi các anh chị vui lòng bật mic lên để hỏi em chào tất cả các anh chị ạ à, em có một câu hỏi muốn hỏi các anh chị là Ờ, khách hàng của em tham gia tháng 6 năm 2020 với sản phẩm là chăm sóc sức khỏe cũ thì đến tháng 11 năm 2020 khách hàng có đi uh, du học ở nước ngoài và đã nộp đầy đủ visa các thứ giấy tờ về công ty thì hiện tại đến uh, tháng 6 năm 2021 này khách hàng muốn thay đổi từ chăm sóc sức khỏe cũ sang chăm sóc sức khỏe toàn cầu có được hay không và thủ tục như thế nào ạ? À? Alo. À, chị lặp lại cái câu hỏi đi chị ạ, à. không có nghe rõ lắm. À, dạ vâng ạ. À, tức là khách hàng của em tham gia tháng 6 năm 2020 tại yeah. Dạ. Việt Nam và khách hàng yeah. Dạ. tham gia chăm sóc sức khỏe cũ. Đến tháng 11 dạ. yeah. năm 2020 khách hàng có đi du học nước ngoài và đã nộp đầy đủ giấy tờ về công ty rồi. Thì hiện tại đến năm đến kỳ đáo niên năm nay khách hàng muốn thay đổi từ chăm sóc sức khỏe cũ sang chăm sóc sức khỏe toàn cầu có được hay không và muốn tham gia được thì giấy tờ phải như thế nào ạ? trả lời câu hỏi này nha à, liên quan tới cái việc mà khách hàng thay đổi á, thì chị nhìn cái màn hình chia sẻ giúp em là khách hàng cứ nộp đầy đủ hồ sơ về giả sử như cái phiếu để à, tham gia sản phẩm chăm sóc sức khỏe rồi tờ khai sức khỏe của khách hàng đầy đủ thì mình cứ nộp về thì bộ phận quản lý hợp đồng họ sẽ cập nhật cái thông tin cho khách hàng và cái nào cần thì sẽ chuyển à, thẩm định sẽ đánh giá những cái thông tin mà khách hàng tham gia chị nha thì cái à, này không phải là không phải là tham gia kiểu giống như bây giờ đối với từ vâng. cũ chuyển sang mới nó sẽ là tham gia mới chứ không phải là update lên cho nên mình cứ bổ sung tờ khai sức khỏe và cái phiếu thủ tục tham gia đầy đủ chị nha Dạ vâng, tại vì em có một vấn đề đó là khách hàng đang ở nước ngoài thì tất cả các giấy tờ ký thì em phải chuyển sang bên nước ngoài cho khách hàng ký và chuyển về thì Dạ. như vậy thì có được chấp nhận hay không ạ? À, cái này thì em phải nói lại với chị là chị để ý cái thông tin này là người nước ngoài tham gia bảo hiểm ở Việt Nam hoặc là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài thì người được bảo hiểm phải có mặt ở Việt Nam tại thời điểm ký hồ sơ cầu bảo hiểm. Dạ. Đây, Dạ có vâng, slide trên vâng, đó chị đọc lại giúp em nha. Rồi. vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Dạ. Ờ, xin cảm ơn anh chị. Tiếp theo các anh chị tiếp theo đến từ khu vực Hải Phòng, xin mời đặt câu hỏi. Xin mời các anh chị đến từ Hải Phòng. Vâng, thưa các anh chị thân mến, vậy thì nếu anh chị ở bên Hải Phòng chúng ta mà không có câu hỏi thì chúng ta sẽ được tiếp tục uh, chuyển phần câu hỏi sang các anh chị ở khu vực Quảng Ninh ạ. Xin trân trọng kính mời các anh chị ở khu vực Quảng Ninh. À, em xin phép được hỏi câu hỏi ạ. Mình đưa Dạ, chị nói đi ạ. Dạ vâng, khách hàng của em tham gia bảo hiểm vâng. thì ấn biết không bị bắt không ạ? 29 tháng 6 2021 này thì kỷ niệm 3 năm của hợp đồng ạ. Nhưng mà khách hàng dự định là muốn mua thẻ thì là đến ngày à, ờ, đáo liên thì mới được mua đúng không ạ? Thì khách hàng hôm 9 tháng 6 vừa rồi đi khám thì phát hiện bị suy giáp u tuyến giáp nhân nhỏ nên cũng chưa biết được là lành hay là ca nên là cần phải kiểm tra lại sau 3 tháng vậy thì khách hàng có tham gia bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chăm sóc sức khỏe được không ạ? Dạ, À, chị em xin trả lời thông tin của chị ha tại vì hiện tại bây giờ tình trạng mà suy giáp hoặc là u giáp của khách hàng là trước khi tham gia trước khi có yêu cầu tham gia sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hoặc là hỗ trợ viện phí thì cái này sẽ thuộc về tình trạng tồn tại trước nếu trong trường hợp mà khách hàng đang có một cái rủi ro là à, bác sĩ cần phải yêu cầu là coi cái này là ác tính hay là lành tính à, cần phải chờ một thời gian nữa và trên cái hồ sơ sức khỏe khách hàng bổ sung vào cũng ghi nhận cái thông tin đó thì đối với những trường hợp mà đang có rủi ro cao công ty chưa xác nhận được là lành hay là là ác thì lúc này sẽ tạm hoãn cho đến khi có đầy đủ thông tin thì mới có thể cho khách hàng tham gia lại chị nha À, vậy là đợi kết quả sau khi có thẩm định giấy tờ của bác sĩ là lành nhã như thế nào thì lúc đấy dạ đúng rồi đúng rồi dạ tại vì trong trường hợp nếu mà điều trị chưa ổn định thì cũng không thể tham gia liền ở thời điểm này chị nha nên những trường hợp nào mà đang nghi ngờ thì cần phải có sự xác định à, chẩn đoán xác định từ phía bác sĩ thì lúc đó thẩm định sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ cho khách hàng chị ha vâng ạ tại lúc cần mua thì chưa đến hạn Dạ, dạ dạ. Vâng. Em cảm dạ ơn vâng. cho em hỏi nhờ một chút ạ. Khách hàng sinh non 26 tuần, nặng 7 gram. Vậy thì khi nào được tham gia cái thẻ chăm sóc sức khỏe ạ? Ờ, và ừ, có cần cung cấp hồ sơ gì không? Và có loại dạ. trừ gì không ạ? Dạ, xin Hiện tại con của khách hàng đã là 3 tuổi rồi ạ, sức khỏe à, hoàn toàn bình thường. Bé ạ. đã được 3 tuổi rồi thì khi nãy em có trao đổi Cảm chị tại vì chính vì cái sinh non mà ở tuần thứ hai mươi mấy của thai kỳ, nghĩa là thời điểm đó sẽ có rất nhiều cơ quan chưa có phát triển đầy đủ và có những cái biểu hiện bệnh lý thì nó sẽ biểu hiện ở khoảng mốc từ 5 tới 6 tuổi trở lên sẽ thấy rõ. Cho nên những trường hợp này á à, em không thể nói trước với chị là có thể tham gia bảo hiểm liền được hay không mà phải dựa trên toàn bộ cái hồ sơ mà khách hàng cung cấp vào nhưng khả năng mà để tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ở một đứa nhỏ mới 3 tuổi và có cái tiền sử là sinh non ở tuần thứ 26 cân nặng 700 gram thì khả năng là không thể tham gia ở thời điểm này rồi chị ơi à, vậy mấy tuổi thì có thể nộp hồ sơ vào được ạ à, thường thì cái mốc mà có thể xem xét là giống như mình trao đổi từ 5 tới 6 tuổi nó sẽ có biểu dạ. hiện rõ là Sức đề kháng thứ nhất là sức đề kháng đã có ổn định rồi, tình trạng sức khỏe cũng biểu hiện rõ đầy đủ và có đi khám sức khỏe thì cũng đánh giá được đầy đủ tiền sử bệnh của bé ha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ. dạ cảm ơn các anh chị. Ờ, các anh chị ơi, ở đây Hiếu vẫn thấy là còn có một uh, chị Hà bên Hải Phòng vừa nãy là chúng ta đã bị bỏ qua và chưa kịp đặt câu hỏi thì ngay bây giờ xin mời uh, chị Nguyễn Thị Hà đến Hải Phòng đặt câu hỏi ạ. Um, cho mình hỏi một chút là mình có khách hàng đấy khi gần yeah. Dạ. sinh thì men gan tăng cao và phải nhập viện điều trị men gan nhưng mà sau khi sinh thì men gan của bạn ấy trở lại hoàn toàn bình thường ấy và có xác nhận của bác sĩ thì cho mình hỏi là sau bao lâu thì cả mẹ và con được tham gia chăm sóc sức khỏe? Dạ, trường hợp mà nếu tăng men gan đã trở về bình thường thì vẫn có thể tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chị nha. Nghĩa là không phải bao lâu mà bây giờ chị nộp vào, nếu đã là bình thường rồi thì bây giờ chị nộp vào vẫn có thể tham gia bảo hiểm được nha chị. Thế cho mình hỏi là có phải đi kiểm tra lại sức khỏe không bạn? Dạ, nếu trong trường hợp có hồ sơ mới nhất à, khi nãy thì chị Yến có trình bày là liên quan đến hỗ trợ Covid á, thì bên ừ. mình cũng sẽ chấp nhận những cái hồ sơ mà khách hàng cung cấp vào có đầy đủ thông tin để đánh giá tình trạng bệnh của khách hàng rồi thì công ty sẽ xem xét dựa trên đó còn nếu không đầy đủ thì sẽ mời khách hàng kiểm tra y tế. Tuy nhiên chị lưu ý là à, liên quan đến tăng men gan thì sẽ do rất nhiều nguyên nhân. Nếu trong trường hợp mà tăng men gan do các bệnh lý mà viêm gan khách hàng cần phải điều trị thì hồ sơ yêu cầu đầu vào sẽ nhiều hơn so với một cái tăng men gan đơn thuần chị ha Ừ, rồi. Ờ, cho mình hỏi một chút là trên cùng một bộ hợp đồng ấy thì bây giờ có để được cả thẻ cũ và thẻ mới không ạ? Dạ thể... không chị nha, nghĩa là đối với chăm sóc sức khỏe thì chỉ được tham gia duy nhất một lần thôi Cho nên nếu bây giờ chị muốn tham gia thẻ mới thì chị phải hủy đi thẻ cũ Tuy nhiên chị lưu ý là nếu trong trường hợp mà chị hủy thẻ cũ đi Thẻ mới này à, trước khi tham gia trước khi tham gia cái thẻ mới này khách hàng có phát sinh một loại các bệnh lý thì ừ. tất nhiên nó vẫn gọi là tình trạng tồn tại trước nên mình phải cân nhắc và giải thích rõ với khách hàng chị nha ừ. cho mình hỏi một chút là mình còn một khách hàng nữa là đã mổ được cửa rồi ấy, thì bây giờ nếu có làm hồ sơ thì có thể hai vào À, chị ơi, chị có thể nói lại không? Em nghe không rõ. À, mình có một khách hàng làm mổ ruột thừa khoảng 10 năm rồi. Dạ. Bây giờ không còn lưu hồ sơ nữa thì vậy thì khi làm hồ sơ có phải khai cái tình trạng này vào không? Thật thật ra thì à, cái tình trạng mà mổ viêm ruột thừa à, ừ. nó cũng khá gặp thường xuyên mà nếu nói tới viêm ruột thừa dẫn tới biến chứng á, thì nó không hẳn. Nhưng mà về phía thẩm định thì nên à, em khuyến khích là mình nên kê khai đầy đủ thông tin. Tuy nhiên là cái thông tin đó nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng đâu nên chị cứ an tâm ha. Vì là khách hàng mổ 10 năm rồi thì bây giờ không còn như hồ sơ. Công ty cũng sẽ không đòi hồ sơ đối với những trường hợp mổ ruột thừa 10 năm rồi hồi phục hoàn toàn không biến chứng gì cả. Nhưng mà giả sử như có những cái trường hợp gọi là à, thi gọi là hy hữu á, có một vài trường hợp ừ. là vì mổ cái ruột thừa đó xong rồi khách hàng có những cái biến chứng là cứ bị à, nhiễm trùng vết mổ xong rồi phải mổ đi mổ lại hay là bị lòng ruột gì đó thì những trường hợp mà bệnh lý nó có kéo dài vậy thì mình nên kê khai đầy đủ còn nếu trong à. trường vâng. hợp mà à, mổ viêm ruột thừa không lưu hồ sơ nữa thì chị cứ an tâm là đối với cái đó nó không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng tại thời điểm tham gia bảo hiểm của mình đâu chị ha dạ vâng vâng cảm ơn dạ dạ vâng ờ, em có một câu hỏi như thế này ạ nếu hỏi. Ờ, xin mời ờ, một ờ, chị đến từ Hải Phòng và đang giơ tay ở trước màn hình rất là lâu rồi là chị được hỏi ạ. Thì xin mời chị ạ, mình có thể bật mic lên để mình hỏi ạ. À, vâng ạ, tôi là Lê Thị Hiền ạ, tôi xin chào các lãnh đạo và xin chào à, chị Yến ạ. Thì tôi muốn hỏi một cái trường hợp như này, khách hàng của tôi, tức là người ta trước khi người ta tham gia thì người ta có đi siêu âm mà bác sĩ nhìn về cái cái tổng quát về siêu âm bên ngoài thì nó không được chuẩn lắm ừ, à, thì bác sĩ kết luận là chị này chị có cái u lang à, của của non của của cổ tử cung thế nhưng thực tế là đến đợt vừa rồi thì chị bị bị à, à, bị ruột thừa chị đi mổ ở Vimex thì yeah. Dạ. người ta mổ ra thì đây nó lại là một cái ruột thừa nó nằm vắt qua cổ tử cung và bác sĩ cũng cũng kết luận là rõ ràng là người ta không có u ở ở cổ tử cung thì đến yeah. Dạ. bây giờ là người ta muốn yêu cầu là người ta muốn muốn muốn uh, thông báo lại và dạ. với công ty để cho công ty coi đừng loại trừ cái cái tử cung của người ta nữa thì uh, cái trường hợp yeah. thế nào ạ? Dạ thì cái này à, nếu mà đã tham gia bảo hiểm rồi thì chị cứ nộp cái đơn xin xem xét tại vì như em đã trao đổi á, là đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì mình vẫn có xem xem xét vào kỳ tái tục kể cả khách hàng có đi nữa mình vẫn có thể xem xét vào kỳ tái tục tùy từng tình trạng bệnh lý chị ha cho nên là thông tin này nếu khách hàng có muốn à, công ty xem xét bất kỳ cái vấn đề nào thì khách hàng cứ bổ sung hồ sơ về chị nha thì trong cái hồ sơ thì phiền chị là cho khách hàng giải thích rõ cái thông tin mà à, khách hàng đang cung cấp cho chị để thẩm định có cơ sở để xem xét ok không chị ha chị có nghe rõ em nói không ạ có ạ tôi nghe rõ rồi ạ là, dạ, tôi dạ. cũng thông báo với khách hàng ạ vâng ạ cảm ơn chị yến ạ dạ dạ em chào chị Dạ, cảm ơn các anh chị. Ờ, thì ở đây Hiếu thấy rằng còn có rất là nhiều các anh chị ở các tỉnh khác mà chúng ta vẫn đang đặt câu hỏi để được trả lời thì các anh chị hoàn toàn yên tâm bởi vì sau khi hết lượt thì chúng ta sẽ quay vào lại tiếp tục và đối với những anh chị nào chưa được đặt câu hỏi mà vâng, chưa được trả lời các anh chị vui lòng giúp Hiếu là chuyển câu hỏi về gửi cho BD để các anh BD sắp tổng hợp về để gửi về cho chị Phi Yến cũng như chị Hồng Yến để giải đáp với anh chị nhé. Vậy thì tiếp sau đây để tiếp tục chương trình thì xin mời đến các anh chị ở khu vực ở tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt đầu đặt câu hỏi ạ. Ờ, em có một câu hỏi như này ạ. Ờ, khách của em năm 2018 có đi kiểm tra sức khỏe thì ờ, có một u lành ở não và là u tuyến tùng uh, bác sĩ kết luận ờ, là u ở u lành và không mổ, không can thiệp cũng không có một phương án điều trị gì cả sẽ là ở thể lành tính và thể nước. Nhưng mà sau khi mà nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thì công ty từ chối cả sản phẩm chính lẫn thẻ chăm sóc sức khỏe. Và trong slide uh, từ chối trường hợp tham gia thẻ thì em không thấy là có loại trừ về u tuyến tùng chị ạ. Dạ, à, thật à, em xin trả lời nha chị. Tại vì cái u của tuyến tùng thật ra tuyến tùng nó nằm ở não thì nó được xếp vào là u ở não chị ha. Cho nên những trường hợp đó thì đối với bác sĩ lâm sàng á, là sẽ theo dõi tình trạng của khách hàng. Khi nào khách hàng có triệu chứng thì mình mới bắt đầu xem xét điều trị còn nếu không thì sẽ tiếp tục theo dõi tuy nhiên về bảo hiểm á, à, mình phải xét cái rủi ro cao hơn nghĩa là khi mà mình đã chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng thì toàn bộ cái tình trạng sức khỏe của khách hàng mình đều phải chấp nhận hết cho nên những trường hợp nào mà ở cái mức rủi ro cao thì thẩm định sẽ không thể xem xét bảo hiểm cái đó cũng là sẽ dựa trên guideline của nhà tái chị nha cho nên trường hợp này thì nó được xếp vào là u não ha chị ha Ờ, vậy trong khoảng tầm 3 đến 4 năm sau nếu khách hàng sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường thì có thể có thể là yêu cầu bảo hiểm và công ty có thể xem xét được không ạ chị? À, cái này á thì à, khi nào mà chị nộp hồ sơ về tại vì đây là một cái bệnh lý nó cũng không phải là bệnh lý bình thường tại vì tự nhiên như không có những cái trường hợp mà u mà nó vô tình xuất hiện ở não á, thì nó cũng không đơn thuần là một cái u bình thường đâu nên cần phải có thời gian xem xét thì nếu trong trường hợp mà 3 tới 4 năm nữa khách hàng nộp hồ sơ về thì công ty sẽ tiếp tục xem xét bảo hiểm nhưng mà lúc đó không thể trả lời với chị là có chắc chắn nhận bảo hiểm hay không bởi vì còn dựa trên guideline nữa do các cái biến chứng của u nghĩa là không phải là chỉ vì khách hàng bây giờ u không có triệu chứng gì hết nhưng mà người ta xét là thời gian giả sử như những cái u đó 5 năm tới 10 năm thì nó sẽ dẫn tới những cái biến chứng nào, những bệnh lý nào thì theo guideline của tái bảo hiểm là họ đã đánh giá cái u đó ở mức độ nào và có thể xem xét bảo hiểm được hay không. Nên đứng ở thời điểm này thì vẫn phải trả lời với chị là tất cả các trường hợp u ở não là không nhận bảo hiểm được. À, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ dạ rồi. Em có câu hỏi ạ. À, các dạ. anh chị lưu ý uh, chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi cuối cùng và sẽ chuyển sang uh, khu vực của các anh uh, chị ở thành phố Thái Bình. Uh, các anh chị lưu ý nhé. Cảm ơn anh chị. Em em có câu vâng. hỏi ạ. À, chị Yến em xin có câu hỏi ạ. Dạ dạ anh nói đi ạ. Vâng, em có một câu hỏi này ạ. À, dựa vào yếu tố nào để công ty mình biết là khách vô tình hay cố tình trục lợi? Giả dụ trường hợp của khách uh, khai khai bệnh nhưng quên khi uh, lục claim về công ty mình tra ra thì sẽ xử lý như thế nào? À, dạ cái trường hợp này thì à, anh đang hỏi là khách cố, vô tình hay cố tình trục lợi thì thật ra thì mình à, bảo hiểm thì mình cũng nên tin tưởng khách hàng tại vì theo điều khoản của mình thì mình cũng sẽ dựa vào toàn bộ lời khai của khách hàng thì mình cũng không thể nào nói là khách hàng cố tình hay vô tình trục lợi thì nghe nó cũng nặng nề quá tuy nhiên á, là nếu tại thời điểm tham gia bảo hiểm mà khách hàng không khai các cái bệnh lý của mình à, đến khi xảy ra hồ sơ yêu cầu đến khi xảy ra cái sự kiện bồi thường á thì lúc đó à, một là khách hàng cung cấp thông tin hai là trên cái hồ sơ bồi thường nó ghi nhận có tiền sử bệnh từ trước khi tham gia bảo hiểm thì lúc đó công ty sẽ tái thẩm định lại các cái bệnh lý của khách hàng thì tùy từng tình trạng bệnh lý mà sẽ xem xét giả sử như nếu khách hàng có bệnh lý tiểu đường từ trước khi tham gia bảo hiểm nhưng mà khách hàng không khai báo với công ty thì tất nhiên là cái thẻ chăm sóc sức khỏe công ty sẽ không nhận bảo hiểm và lúc đó sẽ từ chối theo cái điều khoản dạ còn nếu trong trường hợp những cái bệnh lý mà khách hàng quên công khai với mình như là viêm phế quản viêm phổi gì đó thì à, đứng ở thời điểm mà khách hàng nộp hồ sơ cầu bồi thường thì mình có thể xem xét là đối với những bệnh lý đó ngay từ ban đầu công ty vẫn có thể nhận bảo hiểm với điều kiện loại trừ thì công ty sẽ tiếp tục bảo hiểm với điều kiện loại trừ vâng cảm ơn hai chị dạ rồi em chào anh mình tiếp nha chị ơi chị cho em hỏi với ạ dạ chị nói đi ạ ờ, cách đây một năm thì em có khách hàng uh, có yêu cầu bảo hiểm cho hai mẹ con và sau đó thì bé bị ờ, ừ, bị bị ờ, bị một năm sau mới được tham gia chị thì là ờ, do tiền sử của bé là bị sốt và sốt khoảng 10 ngày nhưng mà không rõ nguyên nhân trong hồ sơ thì lại có ghi là bị viêm màng não ạ. Dạ. Vâng. Thế là năm nay ờ, khách hàng nộp lại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho con nhưng mà bị từ chối cái thẻ chăm sóc sức khỏe đấy ạ. Dạ, là... hiện tại bé được bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, bé được 2 tuổi chị ạ. Dạ, tại vì à. đối với những cái bệnh lý mà ở não á, thì đối với vâng. sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ viện phí thì sẽ được đánh giá ở cái mức rủi ro cao nhất. Thì đối dạ. với bé mà mới được 2 tuổi chưa thể biết vâng. được là cái viêm màng não đó do nguyên nhân gì à, mình thì thấy là hồi phục rồi nhưng mà chỉ hồi phục tại thời điểm mà mình đang xem xét bảo hiểm thôi nhưng mà dạ. rõ ràng là nó sẽ có những cái biến chứng mà không phải mình nhìn bên ngoài là được mà phải có bác sĩ để người ta khám người ta đánh giá về dấu hiệu thần kinh thì những trường hợp đó vẫn thuộc về là viêm màng não hoặc có tổn thương ở não gì đó thì sẽ chưa thể nhận được vâng, cái thẻ chăm sóc sức khỏe còn có những trường hợp nào giả sử như à, cái tiền sử đó của bé là đã 5 năm rồi 6 7 năm rồi không có vấn đề gì liên quan hết hồ sơ thăm khám sức khỏe tổng quát của bé hàng năm là bình thường thì lúc đó công ty vẫn có thể xem xét nhưng mà cái đó là có thể xem xét và sẽ đòi những cái hồ sơ liên quan chị ha Vâng, chị ơi, thế vừa rồi thì à, ừ, công ty cũng yêu cầu đi khám bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ cũng đã đánh giá về tình trạng của cháu hoàn toàn bình thường rồi ạ dạ. nhưng mà vẫn bị từ chối thì là những à, nhưng mà thì... sản phẩm nếu mà đã mời đi khám thì theo em đánh giá là sản phẩm chính vẫn có thể xem xét bảo hiểm đúng không chị nghĩa là cái dạ, ca đó vâng. bé đã có nghĩa là bảo hiểm vẫn được bảo hiểm chị ạ nhưng mà chỉ có từ chối cái quyền lợi nội trú thôi ạ Dạ, tại vì theo quy định hiện tại thì đối với những trường hợp mà có viêm màng não, có tổn thương não hay xuất huyết não gì đó hay có u ở não thì đối với thẻ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ viện phí nó cũng là một cái rủi ro cao cho nên tùy từng từng trường hợp mới có thể xem xét. Nên đứng ở cái tuổi đó của bé đối với bệnh lý đó thì chưa thể xem xét thẻ chăm sóc sức khỏe chị nha. Nó vẫn rơi dạ. vào cái danh sách từ chối em đang để trên màn hình ạ. À. Dạ. Vâng, tại vì cái thời điểm ờ, đó thì là không tìm ra nguyên nhân nên là bác sĩ biết là viêm bằng não nhưng mà thực tế thì con lại không phải bị như vậy ạ. Dạ, nhưng mà nếu mà bé đã có thể tham gia được bảo hiểm chính thì chị an dạ. tâm là tới cái kỳ tái tục hàng năm giả sử như lên giống như em nói á, là một bệnh lý à, mà đã qua 3 tới 4 năm rồi hoặc là vâng. đứng ở cái năm thứ năm thì rõ ràng có biểu hiện như thế nào cũng sẽ biểu hiện ra bên ngoài còn nếu đã qua cái thời điểm năm bốn năm năm đó rồi mà bé hồi phục hoàn toàn thì là một cái cơ sở để cho mình xem xét những cái sản phẩm mà chưa thể xem xét bảo hiểm được tại vì tùy từng sản phẩm nó sẽ có cái tính chất rủi ro khác nhau đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì rủi ro cao hơn so với các cái sản phẩm khác nên là chưa thể xem xét bảo hiểm tại thời điểm này tuy dạ nhiên là vâng. không phải là trường hợp nào cũng từ chối vĩnh viễn nghĩa là những trường hợp mà gọi là bệnh lý viêm màng não hay sự bệnh lý viêm màng não cấp tính đi đã hồi phục hoàn toàn hồ sơ cung cấp cũng đánh giá được cái điều đó thì chăm sóc sức khỏe vẫn có thể xem xét tuy nhiên phải chờ có đủ cái thời gian để cho cái tình trạng sức khỏe đó hồi phục và chắc chắn là à, theo y khoa thì tính tới thời điểm đó không có biểu hiện bất thường nào hết thì nghĩa là bé đã hồi phục thì lúc đó có thể xem xét bảo hiểm nha chị nhưng mà mình sẽ nộp những cái hồ sơ liên quan ha chị ha có nghĩa là hàng năm mình vẫn có thể là tham gia dạ. thêm bổ sung dạ. thêm được dạ đúng rồi đúng rồi vào kỳ tái tục thì đối với vào kỳ tái tục hàng năm thì chỉ có thể nộp đơn xin tham gia thêm hoặc là xem xét lại cái thông tin nào đó thì đối với chăm sóc sức khỏe là có thể xem xét vào kỳ tái tục hàng năm nha chị nha cảm ơn ạ em cảm ơn chị ạ dạ vâng, Các anh chị thân mến, à, ờ, ờ, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ờ, tỉnh Thái Bình. Xin mời các anh chị thuộc tỉnh Thái Bình chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Dạ vâng ạ, em chào các chị ạ. Vâng, Rồi, em ờ, có ta... một, ờ, ờ, một câu hỏi ạ. Đến Thái Bình chưa nhỉ? Anh ấy đang đến Thái Bình anh ạ, đang đến Thái Bình ạ. Rồi, thế xin được, trước hết được xin được chào và ban lãnh đạo. À, tôi có một mấy câu hỏi, tôi là Trần Văn Hùng, trưởng phòng có mấy cái câu hỏi, năm câu hỏi, thì mong các chị giải thích hộ. Một là cái trường hợp, một là tình trạng hiện nay là cái đi điều điều trị viện mà đặc biệt là cái phim chụp thì hiện nay bảo hiểm là người ta kiên quyết là người ta không trả cái phim chụp cho cái trường hợp mà để thanh toán ờ, của đai chi thì bây giờ cái giải quyết cái trường hợp cái phim chụp này như thế nào cái hướng giải quyết như thế nào đặc biệt y tế những người mà đi bảo hiểm theo y tế là người ta ừ, giữ cái phim gốc chụp đấy là khách hàng rất là khó khăn ở cái chỗ mà lấy cái phim vào để chứng minh cái thương tật của mình đấy là cái ờ, ý thứ nhất cái thứ hai nữa là trong trường hợp cái bệnh à, tức là cái à, thẻ chăm sóc viện phí của mình cái thẻ cũ đấy 630 triệu cho một căn bệnh ấy. thì hiện nay cái bệnh thoát vị đĩa đệm thì cái nguyên nhân à, công ty mình trả là trả theo nguyên nhân bệnh nhà nào thì được chi trả còn nguyên nhân nào không được chi trả đấy. và đồng thời em đang xin phép cắt lời một chút anh cùng ơi cho em hỏi ừ. là anh đang muốn hỏi về bồi thường hay anh muốn hỏi về thẩm định ạ à, vâng bên bên bên thẩm định đấy bên thẩm định đấy em tức em là không hiểu câu hỏi của anh là liên quan đến bồi thường hay sao ấy. đấy thì đấy cứ cứ hỏi chỗ ờ, các chị là là là đấy mấy cái trường hợp liên quan đến cái thẻ vì hiện nay khách hàng ờ, của Thái Bình cũng mấy cái trường hợp rất nhiều rất là ấy về cái thẻ này tức là cái cái thoát cái cái bệnh thoát vị đĩa đệm ấy mà thanh toán cái quyền lợi thẻ ấy thì uh, hiện nay là người ta phim là người ta cũng không không có mà bác sĩ điều trị là người ta bảo là thoát vị đĩa đệm thì cái nguyên nhân thoát vị đĩa đệm đấy là nó do cái gì thì được chi trả đấy anh hùng một... ơi anh hùng ơi em hiểu ý anh rồi cái phần thẩm định ở đây tức là hồ sơ nộp vào của anh không được phát hành lý do vì sao ví dụ vì vì vì ờ, thoát vị đĩa đệm chẳng hạn thì đây là cái mà chúng ta đang ờ, hỏi về thẩm định còn cái anh vừa hỏi nó là về claim rồi à, tức là về vâng. giải quyết quyền lợi đấy anh anh hỏi vào đúng cái trọng tâm cái câu hỏi về thẩm định ấy, thì các anh chị sẽ trả lời cụ thể hơn còn về các cái ờ, trường hợp mà giải quyết quyền lợi thì anh vui lòng liên hệ với BD để tổng hợp lại câu hỏi sau đó là anh em sẽ hỏi lại cho anh nhé vâng cái, cái, cái trường hợp một trường hợp giả dụ bây giờ trường hợp cái uh, thẻ chăm sóc của mình ấy, mà trong trường hợp người ta đi điều trị bị đứt gân tay bây giờ bác sĩ coi như là ừ, về ờ, họ ra viện là được khoảng à, một tuần rồi bây giờ bác sĩ là tay là không co lên được họ đòi à, yêu cầu là bác sĩ là bảo phải đến bệnh viện để đi điều trị à, tiếp thì cái trường hợp cái thẻ của mình có được à, thanh toán gì không Đấy. cái này cũng lại là câu hỏi về giải quyết quyền lợi rồi anh nó không liên quan đến thẩm định trong chương trình ngày hôm nay ừ. anh hỏi tiếp câu hỏi tiếp đi ba câu rồi còn hai câu nữa có trúng câu nào về thẩm định không <laughs> toàn cái câu hỏi về đấy thế có uh, à, xin hỏi chiến cái trường hợp mà mổ cắt tức là mổ cắt mật được 8 năm nay sức khỏe bình thường tốt thì liệu có tham gia được của bảo hiểm ừ, của mình không đấy câu hỏi thứ 4 rồi dạ, cảm ơn anh à, xin mời chị Yến ạ vâng xin ờ, xin dạ. mời mời Dạ dạ, à, em xin phép được trả lời anh ha. Nếu trong trường hợp mà khách hàng có mổ cắt mật thì bây giờ khách hàng cứ nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm về kèm theo cái thông tin là khách hàng phẫu thuật cắt như thế nào đó, à, điều trị như thế nào, có hồ sơ cung cấp thì càng tốt, công ty sẽ xem xét bảo hiểm anh nha. Nó không phải là bệnh lý từ chối. Rồi. Nhưng mà dạ, cái trường hợp này yeah. Dạ. không còn hồ sơ chị ạ. 8 năm nay rồi mà, năm nay mới là là cháu là năm nay à. là 2 tuổi. À, trường hợp này anh nếu mà đã phẫu thuật cách đây 8 năm mà đã không còn lưu giữ hồ sơ thì ờ, anh có thể nộp cái lý do là phẫu thuật cắt túi mật ở trước là do sỏi hay là do khối u và mình trả lời cái bản câu hỏi khối u thì khi về tham gia bảo hiểm thì thẩm định sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế và cho làm lại cái siêu âm bụng để xem xét nhưng mà phải biết được cái nguyên nhân là phẫu thuật là do cắt ờ, cắt túi mật do lang u do lang dạ. mật tức là cái lang mật ấy lang mật xong cắt Dạ, thì trường hợp này anh sẽ trả lời cái bản câu hỏi về cái khối u á, là cái à, sau khi cắt rồi thì mọi cái nó có tái phát hay không những cái khác á. Nếu mà bình thường hết á, thì mình sẽ xem xét vào cái kết quả khám của công ty anh à. Rồi, rồi, vâng, thế cảm ơn chị. Vâng, ừ. ý kiến tôi hết đấy. Ừ. Vâng, xin mời các anh chị còn lại còn Thái Bình ạ. Rồi, cho dạ. em xin hỏi, ờ, ờ, em chào hai chị Yến. Em có trường hợp khách hàng là khách hàng đi kiểm tra bảo hiểm y tế ờ, thẻ thông thường à, ví dụ như mà đi khám mà ờ, đi đau bụng mà phải đi khám ổ bụng ấy thì bác sĩ sẽ ghi là trên hồ sơ là là, là ừ, cho đi siêu âm ổ bụng thì cái chỉ định đấy của bác sĩ uh, siêu âm thì cái kết quả của cái người khách hàng đấy họ rất là bình thường họ là bình thường nhưng mà trên hệ thống bảo hiểm y tế lại ghi nhận là theo cái chẩn đoán là lúc vào đầu là đau bụng và rối loạn kinh nghiệp uh, kinh nguyệt đó là của, của của phụ nữ và hiện tại uh, bây giờ thì là rất nhiều anh chị em tư vấn cho đến khách hàng là cũng đang tham gia và rất là muốn à, à, cũng đang băn khoăn về cái cái cái thẻ bảo hiểm y tế mà khi mà mà những cái mà đơn giản đi khám thì là là là là, là bác sĩ thì kê khai là bình thường như vậy nhưng mà trên, trên hệ thống của bệnh viện ấy thì lại kê khai nó khác thì bây giờ cho em hỏi thì ờ, khách hàng không phải là vô rất là vô tình chứ không phải là cố ý mà tham gia bảo hiểm xong lại không kê khai bản thân khách hàng không biết vậy thì cho em hỏi thì nếu mà khi khách hàng mà có xảy ra những cái trường hợp mà uh, phải đền chi trả ờ, bảo hiểm phải chi trả ấy thì là, là khách hàng có được uh, cái quyền lợi này không ạ? À, như vậy là chị à, thẩm định á thì mình sẽ thẩm định vâng. dựa vào tất cả các lời khai của khách hàng trên giấy yêu cầu bảo hiểm và tất cả các thông tin sức khỏe của khách hàng ở trong cái hệ thống bảo hiểm y tế thì nếu như trên cái bảo hiểm y tế mà khách hàng có ghi nhận những cái bệnh lý nào ví dụ như là trên cái thẻ đó đã từng là điều trị vì bệnh lý nào đó thì được xem là bệnh lý của khách hàng và được tính như là tiền sử bệnh của khách hàng tại vì mình à. thẩm định là dựa vào cái chứng từ cụ thể của khách hàng chị vâng, nhưng mà ví dụ như bản thân khách hàng khi mà tham gia ví dụ như ngay lúc đấy là khách hàng cũng không biết trong một sau một thời gian sau ấy là khách hàng uh, bị những cái bệnh đó và Ờ, công ty mình thẩm định là chi tiết là bị cái bệnh này ừ. vào những cái ngày này thời gian khám như này nhưng mà thực tế là khách hàng đi khám bình thường ví dụ như cái uh, cảm cúm đau đầu ấy mà khách hàng đi đi chẩn là ờ, xét nghiệm xét nghiệm này nước tiểu này chẩn đoán đau bụng hay là rối loạn về hệ uh, tiết niệu này nhưng mà trong cái trường hợp này là khách hàng cũng không hề biết thì vậy thì cho em hỏi là phải ừ, công ty mình giải quyết theo cái cách như thế nào ạ? À, nếu như mà khách hàng chưa được chẩn đoán chưa được biết trước cái thời điểm tham gia bảo hiểm á khi hợp đồng đã phát hành vâng. rồi rồi khách hàng mới đi kiểm tra thì cái trách nhiệm công công ty vẫn có trách nhiệm đối với những cái trường hợp bệnh phát sinh sau này chị sau ngày phát hành hợp không đồng ạ. đây là khách hàng trước trước khi tham gia bảo hiểm cách ví dụ một vài năm thì ví dụ như sau một năm sau là khách hàng mới tham gia bảo hiểm mà khi tham gia bảo hiểm rồi thì đến lúc mà bị như thế bị bệnh thì bắt đầu là công ty mới giả soát lại hồ sơ uh, bảo hiểm y tế thì trên cái hệ thống của bệnh viện thì là thấy những cái bệnh rất là đơn giản ví dụ cảm cúm đau đầu đó thì như thế thôi nhưng mà lại ghi là gọi là rối loạn tiền đình hay là gì đấy thì là đương nhiên là khách hàng không có cái bệnh đấy mà chỉ gọi là cảm cúm bình thường mà trên hệ thống của bệnh viện thì trên hồ sơ ờ, bảo hiểm y tế của bệnh viện thì kê khai là như thế thì khách hàng có được giải quyết quyền lợi không ạ? chị à, cái giải quyết quyền lợi á, thì nó sẽ liên quan tới bộ phận giải quyết quyền lợi sẽ trả lời cho chị còn phía về phía thẩm định á, thì cái trách nhiệm là như vậy nè chị đối với ví dụ như dạ. hôm, năm năm ngoái khách hàng tham gia đi mà trước đây một năm có những cái bệnh thông thường như chị nói á, cảm cúm viêm họng thì nó dạ. chẳng có ảnh hưởng gì hết đó chị trừ khi dạ. nào mà có những cái bệnh lý như là thiếu máu não này kia mà khách hàng quên khai báo á, thì cái đó mình cần phải khai báo còn những cái gì mà chứng từ trên cái giấy mà bảo hiểm y tế của khách hàng á, thì được xem là tiền căn bệnh lý của khách hàng hết Chị Hoa ơi, phần này Dạ thì vâng. cảm ơn chị Yến. Chị Hoa ơi, câu hỏi này thì nó giống ở cái câu hôm qua chúng ta hỏi trong cái phần claim đấy. Tức là án tại hồ sơ, chị Hoa ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng ờ, chị Yến Ờ, ơi dạ cho đúng dạ. em xin ý kiến đi ạ. Em muốn hỏi chút ạ. Dạ Em chị là- cứ nói à. Dạ, Dạ. vâng. Thưa chị là em cũng đã từng làm hợp đồng cho một khách hàng ạ. Khi mà mẹ mua cho con để trung thực với lại chiều cao cân nặng của trẻ con ấy ạ thì khi yeah. Dạ. trả lời ờ, bảng câu hỏi chiều cao cân nặng của bé thế thì công ty mình có yêu cầu vì ờ, chiều cao và cân nặng của bạn ấy bạn hơi nhẹ cho đi kiểm tra y tế và khi kết quả y tế kiểm tra của bạn ấy xác nhận là sức khỏe bình thường tuy nhiên công ty mình vẫn tạm hoãn sau một năm và khách hàng không thoải mái với ý kiến của công ty mình và khách hàng đã tham gia với công ty khác ạ thì có cái cách nào để giải quyết hoặc là có cách nào để làm hợp đồng để cho khách hàng đỡ thiệt thòi vì khách hàng đấy có thể nhà họ đã tham gia rất là nhiều và họ chỉ tham gia thêm một chiếc cuối cùng ở bên mình nữa cho người con nhỏ nhất đấy ạ thì có xin ý kiến như vậy thì chị trả lời cho em một chút ạ dạ à, xin hỏi chị là công ty mình tạm hoãn thì ghi lý do tạm hoãn là gì hả chị lý do tạm hoãn là nhẹ cân ạ À, nhẹ dạ cân thì vâng. theo cái quy định của công ty á trừ khi nào mình sẽ mặc dù là mình đi khám á, thì bác sĩ là ghi nhận bình thường không có bệnh lý gì hết nhưng mà trong trường hợp trẻ em á thì có những cái quy định nếu mà trẻ nhẹ cân quá à, BMI nhẹ thấp quá đó thì mình cũng chưa có thể nhận được nhưng mà mình chỉ tạm hoãn một thời điểm một năm thôi rồi khi mà bé được cải thiện về cân nặng chiều cao á thì mình cũng sẽ xem xét lại để mà có thể nhận được còn trường hợp như mà chị nói nếu mà công ty mình hoãn rồi ra ra công ty khác nhận á, thì nó cũng có hai trường hợp à, thứ nhất là nếu mà qua công ty khác thì cái cân nặng chiều cao khách hàng có khai giống như vậy hay không cái thứ hai là cái thời điểm tham gia có tham gia lại liền hay không á cái đó khác nhau nếu như mà có sự chênh lệch á thì chị vui lòng cho xin cái số hợp hồ sơ cái nào mà mới vừa hoãn mà công ty khác ừ. nhận vì chỉ vì cân nặng chiều cao thôi dạ yeah. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cho em hỏi một chút là vẫn theo cái ý kiến của chị Hoa ở Thái Bình ban nãy ờ, hỏi chuyện ạ, thì bản thân phòng em cũng đang gặp những trường hợp như vậy. Trong trường hợp liên quan ờ, khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với nhà chi mình khi bắt đầu tham gia đấy ạ, thì khách hàng có kê khai yeah. Dạ. tình sức khỏe của cái hợp đồng đó. Tuy nhiên cái kê khai sức khỏe đó công ty yêu cầu bổ sung cái từ kê khai sức khỏe thì khách hàng là kiểm tra y tế ở bệnh viện tuyến huyện ừ và khi công ty yêu cầu thì gửi cái kết quả đó vào thì công ty cũng coi như là đồng nghĩa với từ chối luôn ạ nhưng mà khách hàng khẳng định rằng lại rằng là sao công ty từ chối nhỉ bởi vì là chị ở dưới tuyến huyện chị khám thì như thế nhưng mà được vừa rồi công ty từ chối chị có đi khám ở tuyến tỉnh thì cái kết quả nó không như tuyến huyện thì xin ý kiến của chị là trong trường hợp như vậy thì ờ, có thể là giải quyết như thế nào đây có hướng dẫn như thế nào để làm cho khách hàng có thể người ta tham gia khi vâng, như vậy là chị có thể nêu cụ thể hơn không chị ở tuyến huyện thì họ chẩn đoán là cái gì mà tuyến tỉnh là bệnh lý gì không à tức là ví dụ người ta bị tiền đình chẳng hạn dạ. với lại à, và người ta bị tiền đình với lại người ta bị đau gối đau đầu gối thì ở quê thì thường thường có những vấn đề đấy xảy ra thế thì ở dưới tuyến huyện có thể người ta kê rất là nhiều vấn đề nghe nó rất là phức tạp giống như kiểu à, chị Hoa mà nãy thắc mắc đấy nhưng mà uh, khi mà công ty mình nhận được kết quả đấy và đồng nghĩa với là chắc chắn là sẽ từ chối hợp đồng đấy hợp đồng đấy từ chối sau đó khách hàng có kiến nghị lại với lại viên ạ là công ty của em từ chối nhưng hôm rồi chị đi khám lại ở trên bệnh viện lớn trên bệnh viện thành phố đấy ạ hay là tuyến tỉnh đấy ạ thì cái kết quả nó khác thì công ty em có cách gì để giải quyết không hay là chị ờ, thấy là, là tức là ý đại loại họ không thoải mái với cái kết quả của họ khi khám ở tuyến huyện nhưng công ty mình dựa trên kết quả đấy và từ chối ạ thì có cách nào như bây giờ họ muốn tham gia lại có cách nào không ạ À, như vậy nè chị, nếu như mà tuyến huyện á, trường hợp mà chị đưa ra đối với rối loạn tiền đình thì công ty vẫn có thể nhận được trừ khi nào mà có chẩn đoán là thiếu máu não thì nếu mà với huyện mà đã chứng tỏ là thiểu năng tuần hoàn não đi mà đi đến tiếng tỉnh á, có làm những cái xét nghiệm như là lưu huyết não nó bình thường á, thì thẩm định sẽ dựa vào cái kết quả của cái bệnh viện chuyên khoa có kết quả xét nghiệm lưu huyết não bình thường vẫn xem xét được chị dạ Vâng, rất cảm ơn các câu hỏi của anh chị đến từ Thái Bình và ngay sau đây thì sẽ đến câu hỏi của anh chị đến từ thành phố Nam Định ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu hỏi ở Thái à, Bình. Xin ở Thái Bình em muốn hỏi à, một câu hỏi ạ. Vâng dạ, ạ. chị cứ hỏi à. Với một cái trường dạ vâng một trường hợp là một khách hàng và cái năm 10 10 tuổi là cháu bé đấy bị thì, ờ, ờ, bị phát hiện là bị bệnh thấp tim và có block uh, nhĩ thất cấp 1 và trên dựa trên cái kết quả siêu âm cũng như là kết quả xét nghiệm máu và điện tim ấy, thì bác sĩ kết luận và đã chỉ định là cho cho bạn ấy dùng penicillin để điều trị điều trị dự phòng thấp tim thì sau năm điều trị thì cái kết quả của bạn ấy dựa trên kết quả là xét nghiệm máu là cái chỉ số ACLO về cái ngưỡng an toàn và kết quả điện tim thì là kết quả của bạn ấy bình thường thì bác sĩ chỉ định là uống thuốc thêm ờ, một thời gian là khoảng 2 năm nữa và đến khi mà bạn ấy ờ, tức là sau đấy là gia đình cũng thường xuyên cho bạn ấy đi kiểm tra tất cả các chỉ số về máu cũng như là điện tim thì thì là hoàn toàn là bình thường và năm bạn ấy 18 tuổi thì gia đình muốn mua cho bạn ấy một cái gói bảo hiểm của công, công ty mình ấy và gia đình cũng rất là cẩn thận cũng đi cho kiểm tra là đi ờ, siêu âm tim đi điện tim và đi xét nghiệm máu để kiểm tra thì kết quả hoàn toàn bình thường vậy cho em hỏi là vậy ờ, khi mà nộp cái yêu cầu bảo hiểm của bạn ấy ờ, lên thì liệu công ty có sẽ căn cứ vào cái cái cái tiền sử mà có một số cái bệnh lý về tim như này để mà loại trừ cái bệnh lý về tim này hay là có thể sẽ sử dụng tăng phí không ạ? và với cái trường hợp này thì cái thẻ chăm sóc sức khỏe của bạn ấy ờ, có được tham gia một cách bình thường không ạ? Dạ. Em xin à, Trường, em xin trả lời ha chị. À, em đang để trên màn hình đó là đối với bệnh lý hệ tuần hoàn thì bệnh van tim do hậu thấp thì sẽ từ chối Tuy nhiên là nếu mà qua cái thời gian điều trị từ năm 10 tuổi cho đến nay 18 tuổi thì nó cũng gần 8 tới 10 năm rồi. Nhưng mà rõ ràng chị thấy là yêu cầu từ phía bác sĩ là ngoại trừ cái việc mà theo dõi còn phải uống thuốc điều trị kéo dài thì nghĩa là bệnh lý này nó không đơn thuần để mà chỉ có điều trị có một ngày một bữa mà phải theo dõi qua từng năm. Vậy thì à, bây giờ chị cứ nộp đầy đủ hồ sơ về cho công ty tại vì mình thì là nhìn thấy bình thường, bác sĩ lâm sàng thì họ đánh giá là à, cái tình trạng trước đây rất là tệ rồi nhưng mà tình trạng bây giờ nó có khá hơn. Tuy nhiên nhiên là về phía thẩm định á, bảo hiểm của mình thì bảo hiểm trong cái thời gian kéo dài mấy chục năm lận và đã chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng thì toàn bộ bệnh lý của khách hàng mình đều sẽ xem xét hết cho nên trường hợp này á chị à, để mà trả lời với chị là có thể nhận bảo hiểm liền hay không thì không thể trả lời được mà phải cần dựa trên toàn bộ hồ sơ khách hàng thăm khám giả sử hàng năm à, bé có cái hồ sơ theo dõi sức khỏe siêu âm tim điện tim hàng năm mỗi năm nó có cái sự thay đổi tốt hơn lên chút một chút thì mình cứ nộp đầy đủ vào để công ty xem xét còn cái việc mà ừ. à, nhận bảo bảo hiểm với điều kiện nào thì sẽ tùy từng tình huống tại vì giả sử nếu à, đối với thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mà cái tình trạng tim mạch của bé cả điện tim và cả siêu âm tim à, đều có hở van giả sử hở van quá nhiều đi à, hay là có biến chứng à, à, lóc nhĩ thất hay như chị nói là nó vẫn chưa thể hồi phục được thì khả năng là thẻ chăm sóc sức khỏe một là sẽ từ chối hai là sẽ có quyết định loại trừ liên quan đến toàn bộ cái hệ tim mạch còn các cái sản phẩm chính thì có thể ra quyết định tăng phí tuy nhiên phải cần có đầy đủ hồ sơ thì mới có thể trả lời tại vì đây là một bệnh lý cần phải theo dõi hàng năm chị ha vâng, vâng, dạ, cảm ơn câu hỏi ờ, câu trả lời của chị ờ, Phi Yến và thứ hai anh chị có biết rằng là bây giờ chúng ta còn có rất là nhiều các câu hỏi các anh chị ờ, nhưng đã quá thời hạn gian rất là lâu rồi vậy thì bây giờ hiếu xin mời các anh chị đến từ Nam Định chúng ta sẽ đặt câu chị hỏi ơi. cho ban tổ chức anh... bạn Phạm Thị Thúy Hà đi Phạm Thị Thúy Hà đặt câu hỏi luôn Em có một câu hỏi như này ạ. bây giờ em có một khách hàng muốn tham gia bảo hiểm ấy Thì trước đây cách đây 3 năm khách hàng ờ, đã khách hàng này đã bị khách hàng ờ, nghiện ma túy. Nghiện ma túy thì hiện tại bây giờ thì khách hàng đã cai được cách đây là được một năm rồi ạ. Nhưng mà bây giờ thì khách hàng đang uống ờ, methadone ấy. Như vậy thì nếu mà tham gia được bảo hiểm thì cần những giấy tờ gì ạ? Dạ, trường hợp này thì mình rất tiếc là không thể nhận được chị hả? À, thế vâng dạ vâng, em cảm ơn dạ. mời chị thu năm chị ơi cho em xin hỏi chị câu em hỏi câu ngắn được ạ dạ chị và vâng, chị ơi chị năm ơn em hỏi câu ạ à, em có một khách hàng mà có gần đây đi ờ, đi nội soi thì có cái kết quả là uh, teo liêm mạc hang vị thì là khách hàng muốn tham gia bảo hiểm được có được không ạ và có bị từ chối không ạ chứng đó là gì anh dạ bị teo liêm mạc hang vị ạ teo niêm mạc hang vị dạ vâng đi nội nội soi dạ dày và đại tràng ấy, thì là có kết quả là bị teo niêm mạc hang vị ạ thì mà khách hàng muốn tham gia bảo hiểm thì có được không ạ và, và có bị từ chối không ạ à, ngoài ra thì khách hàng có những cái gì khác không anh à có tình trạng nào à, khác ngoài à. cái dạ và có kết quả không sinh thiết gì không anh không có gì ạ người ta đi vô tình người ta xét nghiệm à, đi nội soi kiểm tra sức khỏe thì vô tình là có phát hiện như vậy nhưng mà người ta giá là bình thường không vấn đề gì ạ cái này chắc nhờ anh là gửi về cái phiếu nội soi đi Nam định sẽ, sẽ, sẽ, sẽ, sẽ nhìn cái kết quả nội soi và trả lời với anh cái kết quả người ta ghi rõ là teo niêm dạ, mạc hang vị Vâng. Teo niêm mạc hang vị. Vâng. Xin mời các câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị đến từ Nam Định ạ. Yến em hỏi câu khách hàng của ờ, em bị hoãn bệnh hiểm nghèo một năm thì sau một năm đó thì mình có phải đi kiểm tra lại hay là như nào không chị trường hợp mà công ty đã hỏi một alo vâng anh à, à, các anh chị có nghe được không ạ à? trường hợp công cái gì có à, trường nghe được chị mà đã và dạ, trường hợp mà mình đã tạm tạm hoãn vì bệnh hiểm nghèo một năm á, thì trên cái thư á, mình sẽ ghi rõ là mình tạm hoãn cho đến khi mà khách hàng cung cấp những cái xét nghiệm gì liên quan á, thì <clears throat> nếu như một năm sau mà khách hàng tham gia lại á, thì sẽ bổ sung tất cả những cái hồ sơ liên quan đến chẩn đoán cái điều trị mà cái bệnh lý đã hoãn ví dụ như mình hoãn vì tăng men gan đi thì khách hàng sẽ cung cấp lại cái kết quả xét nghiệm tăng men gan cũng như là cái chẩn đoán của bác sĩ là nguyên nhân tăng men gan là gì à? Vâng, thì vì là ờ, khi khách hàng kê khai là bị viêm gan B nhưng mà đi khám ờ, khám kiểm tra y tế thông thường thì là bị tạm hoãn bệnh hiểm nghèo ờ, về viêm gan một một năm mà em chỉ thấy là ghi tạm hoãn bệnh hiểm nghèo về viêm gan bệnh hiểm nghèo một năm thôi còn không không không ghi là vì cái gì cả như vậy là anh đối với trường hợp mà viêm gan B mà khoảng một năm á thường là nó rơi vào những cái trường hợp như là men gan tăng quá cao hoặc là lúc đó đang điều trị à, đang cái chỉ số mà nhân đôi của virus á cái xét nghiệm mà HBeAg nó tăng cao á thì mình mới tạm vâng. hoãn còn nếu trường hợp mà viêm gan B mà hoãn để xem xét lại trong cái bệnh hiểm nghèo trong năm sau á thì anh sẽ nói khách hàng là cung cấp cái hồ sơ liên quan tới chẩn đoán và theo dõi điều trị cái viêm gan B như là cái nồng độ HBV DNA nè à, cái xét nghiệm men gan như là SGOT, SGPT, GG HCT, kết quả siêu âm bụng. Ngoài ra nếu khách hàng có làm dạ làm thêm mấy cái xét nghiệm viral scan á, thì cung cấp đầy đủ hết á. Thì lúc đó thẩm định sẽ xem xét lại nếu như mà cái kết quả viêm gan B đã điều trị ổn nè, à, cái HbE nó âm tính, men gan bình thường, siêu âm bụng bình thường, chưa có biến chứng gì á, thì trường hợp này mình vẫn có thể xem xét nhận được còn nếu như có biến chứng như, như như đã diễn tiến xấu như là có viêm có sơ gan hoặc là có khối u nào thì mình sẽ không nhận được hoặc là men gan nó tăng quá cao đi thì đó là chỉ có những cái trường hợp đó mình mới không nhận rồi hồi nãy trong cái slide trình bày về viêm gan B á, thì có nêu rõ tất cả những cái điểm này vâng em cảm ơn chị Vâng ạ, giờ vâng, vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Hồng Yến à, và tất cả anh chị thân mến, ờ, thật sự là ngày hôm nay rất là cảm ơn tới ờ, sự chia sẻ rất là nhiệt tình của chị Hồng Yến và Phi Yến khi mà chương trình của chúng ta chỉ đến 11 giờ là thời lượng đã kết thúc rồi nhưng vì các anh chị em ở khu của chúng ta có rất là nhiều các câu hỏi vậy nên các anh chị đã cố gắng hỗ trợ chúng ta thêm một tiếng đồng hồ và hiếu biết được là có rất nhiều các anh chị thậm chí đã hỏi những câu hỏi đến một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được trả lời và đây cũng giống như quy ờ, tắc của chương trình đó là các anh chị hãy tổng hợp câu hỏi và gửi về các anh đi phụ trách để xét được các câu hỏi chuyển về cho chị Hồng Yến và Phi Yến và sẽ gửi đến anh chị sau à, và ngày hôm nay ở phần Q&A này chúng ta sẽ kết thúc tại đây